ăn thì nổi điên lên đầu và mình đi đâu cũng được ca tụng mẹ xuất hiện như vua chúa đi nghiêng ngang giống như là đi ban phát cho thiên hạ bố thí cho, cho phước đức trời đất ơi bây giờ như con chó như một lũ chó núp trong hang trong hầm ra mặt đi tôi kêu tên từng ngày đó tụi mày ra mặt đi rồi mày đặt lập di bằng đi thuê luật sư đi thuê luật sư nổi tiếng để làm gì tao tao không có làm sai thì tao chả sợ con mẹ gì hết á đúng không còn những người mà ăn tiền của tụi mày á mà đi ra bẻ công chân chân lý á bẻ công cái sự thật á thì ta đói suốt đời cũng bị thiên hạ người ta nguyền rủa nhớ là như vậy nha tiền thì ai cũng ham hết nhưng ham cái đồng tiền nào nó có nghĩa nó đúng á, thì nên tham còn ăn đầu này ối ra đầu kia thì nó cũng thế thôi nhân quả không cho nên có những người đó bẻ công tất cả vì tiền rồi cuối cùng á có ăn cái đồng tiền được không mình ăn hay là mình trả con cháu mình chồng mình vợ mình ăn những cái đồng tiền dơ bẩn đó cái những cái đồng tiền mà trái với luân thường đạo lý ăn được không hở ra chơi luật sư hở ra chơi giang hồ sợ quá Ồ. con ơi đâu chỉ có riêng con chỉ khổ cho con từ Singapore chạy về sớm trễ để không thấy được cả cặp chân đũa thép của vậy đây chân này trên phim mình dán lên hoài tôi thấy rồi của thép thiên phú vậy mà của hoài linh không chúc mừng thầy trước con sao nhé quá mua giấy bay đây bay về đây thường gặp hoài linh còn họ võ không họ võ Võ Nguyễn là Linh không? Dạ đúng, dạ rồi. Dạ, Lý lịch ông tôi tìm hiểu mấy chục năm rồi. Dạ, ơn thầy. Cảm ơn thầy. Chưa hết đâu, tập trong đây nè. Trực tiếp luôn. Em trực tiếp luôn, con có con. Anh trực tiếp luôn nè, đang có trực tiếp nè. Thanh tạng Lộc Xuân. Con có chặt mà sao con đẩy? Nghệ sĩ Hoài Linh là niềm vui chung là vinh dự chung cho tranh hài Họ lên mặc đồ đẹp vâng, quá Nhân ngày 14 tháng 2 2017 Đó là sự hâm mộ của thầy diện dành chúng ta ha Tất cả những này Xin chào có tay quý vị cho từ em cảm ơn không cảm ơn cảm ơn thân quên quên con bỏ quên vứt ra ngoài ngoài liền quên quên ở quên quên tại đó chưa chưa chưa chưa rồi dạ vâng con lâu lâu nó có về đến tới đây <laughs> cái tâm phụ rồi à chúng ta có một cái chỗ là cho mang mà em cho bạn nhìn này có kẹo kìa cái cái này vì bên ngoài rất nhiều người không được vào mà cũng muốn biết cho nên mình phải dùng micro để bên ngoài cùng hiểu những nhóm bệnh của mình à, để cả giống như đó là một thành đó giỏi nè đây cái lưỡi ra nè đây cái lưỡi ra đây cái lưỡi ra ba cái đường hai ba cái đường em em đừng có không em đừng mạnh quá nó mạnh quá không mạnh quá có nội này hả? mở hàng bữa nay không sao nữa giờ mình đến túc quá đây nó lại con này nè bạn bạn bạn dù nhỏ hay lớn không biết mà chịu le lưỡi là có hy vọng rồi con ghẻ con đừng khóc đừng khóc đừng khóc giỏi giỏi giỏi giỏi giỏi hôm nay được cái Huệ Linh nghệ sĩ Huệ Linh ủng hộ con là quá hạnh phúc rồi à. Đó, đừng khóc đừng khóc đừng khóc đừng khóc không khóc đâu cố lên con bảo bảo ơi không không không có đi không đau đau đau đau không nghe được ghế hội đi con nghe ngăn không không đi về con đi về xong mày đi về nghe không? Rồi rồi rồi rồi xong mày đi về con à? Con gà, bạn gà, mày khóc kìa. Mày khóc kìa. Con mắc mới vui rồi, con đừng có con ờ, có lì. Rồi con lì. Không con lì luôn đánh con ơi. Đánh đi, đánh này, con thấy một. lên lên lên lên lên đưa này nó giữ được này Dạ, nó tạo động đó, chưa? Nước lấy nước rồi đó. Nước này, nước con uống nha. Giữ nó nha anh cầm cái đo đát như thầy tôi cầm cái đo như thầy Đây, sao không? Đưa ba bằng, ba bằng nghe không nghe không nghe dạ nghe này chắc giật nó luôn đó con dạ dạ dạ giật nó luôn không rồi ôi đây đây đây còn đây đây Đứt ruột, cha con mà cảm ơn hạnh phúc quá giỏi quá cảm ơn con nè nè nghe con heo không ờ, con nghe cảm cảm ơn ông cảm ơn ông đây nè con nhìn đây nè con nhìn ông nè con nói nè cảm ơn ông cảm ơn ông đây con cảm cảm con, con đứng cao lên coi con đứng đi con đứng lên cao lên ờ, cảm đó đó nè cảm ơn âm phụ chưa nghe đâu nó mới nói chưa nghe được đâu thầy ba là mà con muốn khóc luôn rồi dạ con nghe thì con nói dạ vậy hả con dạ dạ dạ bao đi dạ, dạ dạ con dạ một dạ, hai bốn con đang bốn con hay quá năm sáu bảy tám chín mười con mở thì lo lớn lên chút con cho lo lớn lên chút dạ con nam mô ờ. mô à ờ. ờ. di đà phật yeah. con chào nghệ sĩ nghệ sĩ hoài linh trời được chữ hoài nữa không ơi còn cái ăn thề sống chết với nhau ngày hôm nay tôi nói thẳng hoài linh nếu hoài linh cảm thấy rằng ờ tôi nói sai cứ làm đơn kiện tôi đi tôi sẽ nói cho trước công chúng biết và lý do tại sao tôi xưng chị với Hoài Linh là bởi vì anh Dũng chồng tôi 62 tuổi rồi, tôi 50 tuổi, Hoài Linh 52 tuổi, dù sao đó là tôi cũng là là vợ của anh Dũng thì kêu tôi anh Dũng bằng anh kêu tôi bằng chị là điều đó là đúng. À, nhưng mà ngày hôm nay tôi không ngại nói với quý vị rằng nếu quý vị đã chưa từng biết Hoài Linh thì quý vị cũng phải biết nhiều khi sanh nghề nó không tử nghiệp mà nó sanh qua cái khác. Bởi vì tôi mới nói là là Hoài Linh đã có những cái gì mà duyên nghiệp với nhau và đã có lần ông Yên nói với tôi Hoài Linh nó đồng bóng kinh khủng lắm và nó cũng có một thế giới thứ ba cũng có nói với tôi là Hoài Linh có một thế giới thứ ba giống như ổng vậy đó quý vị cho nên là tại sao tôi biết tổng tòng tâm y chang và chính Hoài Linh cũng nói với chồng tôi và chính Hoài Linh cũng kêu tôi qua để được bắt ma trong cái thời gian mà nghĩ rằng là tôi một là kêu tôi qua để xoa dịu tôi trong cái cơn điên của tôi biết tôi phẫn nộ biết tôi lên tiếng kêu tới rồi thì thông qua một cái người khác à, kêu tôi qua để mà bắt ma cho tôi một là cái cách để xoa dịu tôi để cho tôi đừng có la làng la sớm lên hai là cũng muốn bắt ma cho tôi để thể hiện là mình có một cái khả năng gì đó rất là âm binh nó tóm lại là sống cái kiểu ma mị âm binh đồng bóng cũng không thua gì ngoài chùa ba vàng đâu quý vị ơi đó là sự thật ngày hôm nay tôi nói nếu hoài linh thấy tôi nói sai hoài linh thấy rằng tôi nói không đúng thì cứ làm đơn kiện tôi đó còn những người nào mà fan cuồng của hoài linh thì cứ cố ra sức chống đối lại 90 triệu dân này đi trừ ra coi như là 20% người ủng hộ à, tôi chấp luôn đó đó là sự thật bởi vì cái cuộc sống 4.0 này không có thể ma mị nhảy đồng giá bóng được nữa và tôi tin chắc một điều là từ nay trở đi mà hoài linh khó tổ chức nhảy đồng giá bóng ở quận chín lắm quý vị ơi bởi vì khi tôi đã lên tiếng thì chính quyền đó người ta sẽ quan tâm đừng có hy vọng là tổ chức tụ tập nhảy đồng giá bóng ngày này đêm kia nữa đâu chuyện này là chuyện có thật và quý vị biết một cái áo mà hoài linh mặc để mà ra nhảy đồng giá bóng có cả trăm triệu đồng không phải ít đâu coi như một cái ông vua một cái ông vua về mê tín một cái ngai vàng mà được xây dựng rất là kiên cố thì tôi cũng xin lỗi tất cả các cái giới nghệ sĩ mà đã ờ, từng ái mộ hoài linh và cũng cùng giới á, thì cũng thông cảm cho tôi vì tôi sống vì 97 triệu dân chứ không phải tôi sống vì một cái nhóm nghệ sĩ hay là một cái một cái gì đó mà nó phản lại khoa học nó phản lại cái cuộc sống tự nhiên tươi đẹp này cái văn hóa của chúng ta là không phải cái văn hóa mê tín đồng bóng mà cũng không có văn hóa bắt ma bắt đồng thì quý vị thấy không gần đây là đã đã đổ ra biết bao nhiêu câu chuyện từ cái chuyện ma quỷ đồng bóng mà hoài linh là một con người nghiện nặng về cái vấn đề đồng bóng á, âm binh rồi bắt ma rồi nói chuyện với ma bởi vì tôi mới nói là có một cái liên hệ sâu rất là sâu với ông yên bởi nó là tôi không nói là đồng bọn nhưng mà nó rất thân với nhau thân với nhau nhưng hai cái level khác nhau hoài linh là có tài thật sự là trong lòng công chúng thật sự còn một cái thằng nó cố gắng nó tạo hình bóng thì bên này đánh bóng qua bên kia đánh bóng lại thì dễ hiểu thôi quý vị và tôi tin chắc một điều là những gì tôi nói ngày hôm nay rất nhiều người bất ngờ nhưng đó là sự thật và tôi cũng sẽ biết rằng là từ đây và mãi mãi về sau hoài linh cũng không có cơ hội để lên đồng lên bóng trừ khi tổ chức một cái nơi nào không ai biết thôi chứ chắc chắn là tôi lên tiếng như thế này là chính quyền địa phương ở đó người ta cũng sẽ biết và người ta sẽ có những cái biện pháp để răng đe những cái cuộc mà tập hợp lên đồng lên bóng đội mông đội quả múa ông múa bà cô về cậu về là quay cuồng sáng đêm rồi phát quà phát bánh là một lần như vậy 500 một tỷ đồng đối với những doanh nghiệp giàu có những cái bà mà đam mê đồng bóng á trời ơi tôi bị rủ đi nhiều lắm nhưng tôi không có mê đời tôi không có mê mấy cái vụ đó tại vì tôi biết thừa rồi cho nên á là tôi nói đây là một sự thật dù ai có cuồng hoài linh dù ai có cố tình quay lưng ý cộng đồng nó vẫn là sự thật cứ ra sức chơi với tôi đi tôi có một lần sống chết tôi không sợ gì đâu vì đó là sự thật và bản thân hoài linh cũng thừa biết là mình là người như thế nào nói gì thì nói chứ người trong cuộc phải biết hơn người trong kẹt chứ làm sao mà không biết được làm sao mà tự nhiên tôi đi du khống một cái người nổi tiếng như quỳnh linh được rất nhiều người biết mà thậm chí trong giới nghệ sĩ ai cũng biết có điều là không có đụng chạm tới họ thì họ không lên tiếng và có khi họ cũng bị dẫn sỏ mũi dẫn chắc u minh rồi tin một cái điều gì đó thì cái đó chuyện của mỗi người nhưng hôm nay tôi nói là tôi nói đây tôi nói một cái sự liên minh ma quỷ giữa cái nhóm nghệ sĩ giữa cái nhóm nghệ sĩ số ít nha tôi không nói là gom hết nha tôi học ít lắm quý vị cho nên là quý vị thông cảm với tôi à, tôi học có lớp 11 ngu dốt vô cùng cho nên là tôi nói có nhiều khi á, nó không hay nhưng mà tôi nói cái gì là nói thật chứ không có nói nói dối trá nói điêu ngoa nha quý vị đó tại sao tới hôm nay hoài linh không lên tiếng thì tôi sẽ lên tiếng dùm cho hoài linh tôi nói thật với quý vị tôi cố tình tôi khích tướng chứ không phải là nói ra để được cái gì cho tôi cái quan trọng là tôi đã làm được gì chứ một cái cái nô có nghĩa gì với tôi quý vị chẳng qua là tôi muốn bứt dây để động rừng thôi để tôi coi coi nó ra làm sao thôi chứ trời cỡ tầm như tôi với anh dũng đâu phải loại xoàn mà đâu phải loại để dẫn chơi bởi vì tôi mới nói đây là một cuộc chơi trí tuệ tôi không chơi vì tiền tôi chơi vì chân lý tôi chơi vì những người bệnh tật nghèo khổ tôi chơi vì cộng đồng tôi chơi vì những cái gì đó nó không thuộc thời đại 4.0 này đó cho nên là quý vị ơi tôi có ý trước ý sau chứ mà tôi hồ đồ gần như là sập bẫy tôi hết sập bẫy tôi hết đó quý vị tôi dương đông kích tây tôi la làng la sớm mà tôi đâu có rảnh đâu nhưng mà tôi phải là hòa nhập như vậy đó thì tôi mới vô hăng cọp tôi mới khi như vậy tôi mới biết ai là thù ai là địch bây giờ lồi ra nguyên một đám thấy không nguyên một cái thuyết âm mưu chứ nếu một cái lá đơn của tôi gửi đi rồi mà tôi chờ để kêu lên đòi tiền thì làm sao hôm nay có bao nhiêu nạn nhân lồi ra càng ngày càng nhiều nạn nhân mà bao nhiêu người đã chết dưới tay ông Võ Hoàng Yên thưa quý vị nếu mà nói ra tôi không dám nói tôi tự hào nhưng mà rõ ràng tôi có ý có tứ chứ không phải tôi khùng nhưng mà đôi khi cũng phải khùng mình khùng cho thiên hạ nó lộ mặt nó ra nó trắng nó đen nó băng nó nhóm bên đây lồi đó hết rồi quý vị tất cả là một cái mối liên minh ma quỷ với nhau để làm chi để cấu kết với nhau để chống lại những cái gì lương thiện nhất tốt đẹp nhất thì chúng ta có một cái bổn phận chung là gì phải tránh mặt nó ra hoặc là phải cùng với nhau đó, để mà dập trần cái sự thật này ra trước công chúng nhưng mà tôi nói thật không có cái gì khốn nạn nhất là bằng những cái mối quan hệ từ trong và tới nước ngoài để mà quay lại chống lại cộng đồng của chúng ta và đồng bào của chúng ta bây giờ tôi nói thật lòng quý vị nghĩ đi tụi nó ở bên mỹ nó chua mỏ nó chửi như chó thậm chí nó làm những cái điều bị ổi dành cho chúng ta chúng ta ở việt nam chúng nó ở bên mỹ ai là người gây ra cái mối quan hệ này để mà quay lưng với chúng ta phải chi ở trong nước nó đối đầu với tôi đằng này nó lôi kéo luôn cả những con người mà mà mà làm youtube dơ bên đó đó lên xưng là truyền thông rồi á rồi rồi rồi bắt đầu á, công kích vào những tôi nhưng mà quên một điều dĩ dãn tôi không có dơ gái đâu quý vị chẳng qua tôi đẹp gái tôi có nhiều bạn trai hoặc là tôi có nhiều mối tình nghiệt ngã thế thôi tôi đâu có đi ăn cắp ai tôi đâu có đi lừa gạt ai đâu quý vị đúng không vừa rồi có một cái con à, kim tròn con chim gì đó lên nó chửi rủa tôi như một con điên mà gần như phiếu bầu nó một trăm phần trăm là bị chửi gục mặt luôn thấy không quý vị thấy không một con người không quen không biết vô danh tiểu tốt ở đâu lên ngồi chửi tôi như hát hay rồi không biết nó về nhà chồng con nó nghĩ nó làm sao mà những người xung quanh nó nghĩ nghĩ nó là cái gì rồi nó đang ghen cái tôi nó đang điên với tôi mà nó nói tôi ghen quý vị thấy mắc cười không thì hôm nay á, là có một cái câu trả lời à, chính xác với quý vị á, là tại sao tại sao và tại sao tôi bị những con người mà à, không quen không biết tự nhiên công kích với tôi như là chó điên chó dại à, xin chào mọi người mình tên là Hải Âu à, năm nay 38 tuổi đang định cư tại nước Anh hôm nay mình lên làm cái ờ, <laughs> mình xem cái clip của chị ờ, Kim Trang Kim Trang hình như đang định cư ở Mỹ thì phải theo cái giọng nói mình đoán là như vậy thì ờ, hôm nay mình cô Kim Trang đã nói cô Hằng à, moi móc về đời tư của cô Hằng thì hôm nay cho em moi móc nhẹ một chút về chị Kim Trang nhé em không biết tài đức của chị tới đâu không biết chị tài cỡ nào không biết chị là ừ, đang làm được cái gì và đang làm cái chức vụ gì và kiếm tiền nhiều như thế nào để giúp đỡ được những người khó khăn nghèo giống như cô Hằng đang làm tại những gì cô Hằng đang làm là phải nói là cần tiền à, mổ tim cần tiền à, đưa nước sạch tới cho người dân cũng cần tiền mở đường xá cũng cần tiền thì em không có biết là chị làm được cái gì cho người dân nghèo rồi mà chị lên chị à, mạnh miệng à, đánh giá về à, môi đời tư thật là sâu về cô Hằng thì cho em hỏi là đức của chị tới đâu và tài tới đâu rồi để em biết em ngưỡng mộ chị bây giờ chị buộc bị một người đàn ông gạt chị 100 ngàn đô thôi em nói một con số nhỏ như cộng lông thôi chị có dám đứng ra để đối đầu không nếu mà cái ông đó gạt thiên hạ chị có dám hay là chị câm nín luôn chị cái người phụ nữ người ta sĩ diện lắm nha chị chị không có sĩ diện hay sao dám đứng đứng ra cho thiên hạ phanh phui đây là vì cộng đồng chứ vì vì, vì cá nhân là chỉ cần im giải quyết sau lưng không cần phải ra mặt em nói thiệt với chị á nên em thấy anh em đánh giá thấp về chị em thấy chị đang ghen tuông chị đang ganh tị ganh tị cái tài đức của cô hằng tài chị không có đức chị không có trước lúc chị đi hửi đích của cô Hằng coi có thúi không chị phải đưa cái mặt chị hửi cái đích chị trước chị hoàn cảnh chị tốt đẹp lắm hay sao mà đi môi hoàn cảnh của người khác nhưng mà em nhấn mạnh luôn hãy hửi đích của mình trước rồi đi hửi đích người ta còn nữa ờ, <laughs> cô Hằng của có hột xoàn cô rửa cái đích của cổ thơm chị lấy cái gì rửa chị có có hột xoàn bằng không có tài bằng không có đức bằng không mình lên chê chê 4 điểm 5 điểm chị chỉ cho em một người đời tư tốt đẹp đi chị chỉ em cho một triệu ba chục ngàn bản ờ, anh một triệu chịu mua cũng được bao gạo chứ bộ ăn cũng được tháng chứ không giỡn á tại nói gì cũng phải có tiền ăn à có muốn làm đạo đức cũng phải có tiền à có tiền thì cần có tài chị tài cỡ nào rồi mà chị lên chị phanh thui người ta hãy nhìn lại chính mình đi kim gì kim trang đây là em em được em thấy chị nói mà em nghĩ trời ơi chị lên nói mà chị không chị em chị đang sống em chắc chắn chị không làm được gì cho đời mà chị chết người ta cũng quên tên của chị luôn sống là làm được cái gì thì người ta mới nhớ tới mình và khi chết người ta còn nhớ tới mình sống làm được cái gì thì người ta biểu dương người ta học hỏi đó là để sống có ý nghĩa để lại được cái gì cho đời còn lúc chết người ta còn nhớ lại chị chết một cái mất xác luôn không ai nhớ tới chị hết trời ơi cô hằng làm biết bao nhiêu đang đang đang giúp cho biết bao nhiêu người nghèo Ủa lỡ ngày mai đây xe cơ thất thế một cái lỡ chuyện gì lớn xảy ra Cô Hằng có thể mở kho cho một ngàn tấn gạo Chị làm được không? Em đang nói con số nhỏ thôi nha Chị có làm được không cho dân nghèo không? Em là nghèo đi ra nên em hiểu nè chắc chị chưa nghèo sao mà không biết chắc chưa có rơi vô cái cảnh đường cùng đúng không chưa có thấy những người mà đau khổ mà hết tiền mà được người khác cứu đúng không nên mới lên nói mạnh miệng gì đúng không thôi tự hưởng đích mình đi nha em xin chào chị <laughs> tôi hiểu đâu rồi đó bây giờ tôi nói luôn cho quý vị biết cái câu chuyện nó nằm ở đây là một cái thuyết âm mưu khi mà tôi bắt đầu tôi vào cái cuộc chơi này thì tôi mới thấy rằng là tôi đúng và tụi nó đã sập bẫy chúng tôi tôi nói thật quý vị nha trong cái câu chuyện này gần như 95% tôi đã một mình nỗ lực còn anh Dũng anh nhiều việc lắm quý vị có khi nào cái câu chuyện nó đi tới quá căng thẳng rồi thì tôi nói cho anh Dũng để anh Dũng có cái quyền trợ giúp đối với tôi thôi chứ bản thân tôi một mình nỗ lực kinh khủng lắm nhưng mà được một cái là tôi chơi như vậy đó à, không cần dạy tôi sang tôi thích chơi cộng đồng tôi thích khùng khùng điên điên thậm chí nói tôi nổ cũng được miễn là tôi không lừa gạt ai là được rồi à, bây giờ nói cái gì tôi tôi cũng là bà hằng thôi cái quan trọng là tôi dám sống chính nghĩa nha quý vị thì hôm nay có một cái câu trả lời rất là rõ ràng với quý vị là tụi nó đã liên minh ma quỷ với nhau để chi để nó bụm miệng tôi để nó cố gắng nó làm những cái gì để nó cứu gọi là lê lai cứu chúa à quý vị coi như là bứt dây thì động rừng thì lỡ bứt bứt mẹ luôn cho nó sụp luôn một lần đi thấy không còn ai có bản lĩnh thì bước ra sân chơi mà chơi nhau người đời muôn sự của chung hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi thằng nào con nào anh hùng bước ra chơi một mình tay đôi với tôi chơi lén chơi nấp lùm coi như là tao không coi tụi mày ra gì tại vì tụi mày là những thứ rắc rưởi tụi mày bị đứng sau lưng tao tụi mày cổ xí cho những cái điều khốn nạn lên ngôi thì tụi mày là những con người đi hút máu người hoặc là đi gọi là đi tiêm nhiễm vô những con người sống lương thiện để chúng tụi mày trục lợi và đặc biệt ở đây á, tôi nói thật lòng tôi tiếc cho hoài linh là một con người có tài thật sự mà lại đi cổ xí và đi học hỏi hoặc là họ có những cái duyên kiếp gì với nhau có những cái tư duy gì với nhau phải không có những những cái ân tình gì với nhau cho nên hoài linh phải im nhưng mà hoài linh im im cũng không được với chị đâu em mà vì có cái gan của chị lớn lắm cho nên chị phải nói chị bóc mẻ cho mọi người biết dù cho ai có thần tượng em với chị nói chuyện có thiên hạ nhưng trách nhiệm của chị á là trách nhiệm số đông vì sao em diễn hài cho người ta cười nhưng em không lo được cuộc sống cho người ta em không chữa bệnh được cho người ta và em không thể hai người ta làm cho người ta hết nghèo hết khổ và hết đau bệnh tật được cho nên đây là chân lý còn em chính là người mua vui thôi làm cho người ta cười còn một thằng làm cho người ta khóc cuộc đời này bắt cười quá sinh ra hai con người một người á thì ờ, đi làm cho người khác cười một người đi làm cho người khác khóc mà lại liên minh với nhau đó thì bây giờ cái câu trả lời với quý vị là tại sao hoài linh không lên tiếng và chỉ lên tiếng một cách rất là cao ngạo có những cái bài thơ những cái câu nói rất là cao ngạo hoài linh à mặc dù chị với em không ân oán gì với nhau nhưng mà chị nghĩ đây là cái nghiệp cái duyên không tới một cái thời điểm nào đó, đó tự nhiên có một người xuất hiện đó một là cho mình cơ hội để mình thay đổi cuộc đời hai là mình phải đụng một cái câu chuyện gì đó để mà mình sống đúng với chính mình cũng là cái chị giúp em đó thì, thời gian sẽ trả lời em còn ai cuồng em ai như thế nào đối với em chị không có khe bữa nay học được tiếng khe nha quý vị không có biết tiếng anh đâu không biết anh lớp anh lớp gì đâu nhưng mà học được tiếng khe chị không có khe cái chuyện đó bởi vì sao em cũng là con người người nếu mà nói về công chúng á mà trong những cái câu chuyện như thế này em không lên tiếng thì em đã tố cáo em là một người không có bản lĩnh rồi em ăn cơm công chúng không công chúng nuôi sống em tới ngày hôm nay nhưng mà khi có một cái câu chuyện như thế này mà chỉ nắng gân em cái yes cái nô thôi em cũng không dám lên tiếng thì hôm nay chị lên tiếng dùm cho em là tại sao vì em là em là cùng cùng chung cùng chung gì cùng chung một ý tưởng cùng chung một ước mơ cùng chung một thể hiện nhưng mà em hay hơn cái thằng răng bông này là em không đi lừa tiền người ta mà em có tài thật sự này cái nào đúng chị nói đúng cái nào sai chị nói sai nhưng cái tư duy và cái ước mơ của em để biến thành một con người như ông yên là một cái tư duy chung nhau bởi vì sao em đưa hai thằng học 20 thằng học trò của em có một trợ lý của em đi đến cái trường à, trung cấp tây sài gòn để học học để chi học để um, coi như là làm lương y sau này đi ra đi chữa bệnh mục đích của em quá rõ rồi bởi vì sao em thấy ông y ông bị người ta quá giỏi đúng không quá nổi tiếng đúng không thì em tào tạo bởi vì tôi đã nói với quý vị rồi thủ lĩnh hay tạo ra thủ lĩnh tôi nói không có sai bây giờ quý vị á quay trở lại hết lại ngược những gì tôi nói đi đây là một tập đoàn mà cái số lượng này không phải là ít bởi vì tôi mới nói á tại sao tôi chơi tới cùng kể cả ngày mai là ngày cuối cùng trong đời tôi tôi cũng phải nói những cái sự thật này ra bây giờ quý vị thấy không bây giờ thí dụ như bây giờ tôi đang khỏe mạnh đang như thế này đi bỗng nhiên cái tôi bệnh đi thí dụ đi trong cuộc sống mà có những lúc ai chẳng bệnh hoạn tôi mà thử bệnh cái đó nó bị trời hại đó nghiệp quật nó đó nó hại ông yên bây giờ nghiệp quật đó đó còn tôi khỏe mạnh tôi lên tôi nói ăn oan vậy á thì không sao mà thử tôi bị bệnh hay tôi bị cái gì coi là bỗng nhân là đổ thừa là đó nghiệp quật đó đó nó hại một ông thầy lương y rồi bây giờ bắt đầu nó bị vậy đó cuộc đời nó là như vậy đó nhưng mà đó tôi tôi không có khe nha quý vị cái tiếp theo nữa đó là tôi sẽ nói với quý vị từng chi tiết một thì à, hôm nay thì tôi cũng không ngại chơi lớn đâu quý vị bởi vì sao tôi có cuộc sống của tôi tôi có công việc của tôi và tôi là một người cùng với anh Dũng đi làm thiện nguyện toàn bộ lợi nhuận của chúng tôi mang đi hết cho cộng đồng một năm á một hai trăm tỷ chúng tôi đi giúp hết hết tất cả những gì chúng tôi có thể làm một lòng vì cộng đồng cho nên tôi nghĩ rằng là qua cái việc làm này tôi cũng vì cộng đồng thì dù thương dù ghét gì nó cũng là sự thật bởi vì sao nếu mà bản thân tôi mà vì cho tôi thì không có câu chuyện ngày hôm nay và tôi chỉ là một doanh nhân bình thường cho nên nó nghĩ rằng nó công kích cho tôi tôi sẽ không dám lên tiếng xưa rồi mấy em mấy em là người cũng hỉ nộ ái ố chị cũng vậy thôi mà thậm chí chị còn điên hơn mấy em nữa đó cái gan mấy em không lớn bằng chị đâu ha thứ nhất là chị không có dĩ dãn dơ dái thứ hai chị không đi làm đĩ cái thứ ba chị cũng không lường gạt ai hết cho nên chị rất là mạnh mẽ cực kỳ là mạnh mẽ bây giờ bươi ra đó dĩ dãn của mấy em á nó thối nát tới nhường nào nó ghê gớm tới nhường nào mấy em có biết không rồi bây giờ cái câu chuyện đó là hôm nay à, câu chuyện thứ nhất là tôi đã trả lời với quý vị tại sao tôi có những kẻ thù nhiều đến như vậy gọi là kẻ thù không đội trời chung hoặc là kẻ thù từ vô lượng kiếp nhiều khi nó cũng là một cái ân oán gì với nhau nhiều đợt nhiều kiếp hoặc là cái nghiệp gì với nhau cho nên là suốt 14 năm không ai vén cái bí mật này ra hết mà tất cả những người đi theo đều mù quáng hết mà ngày hôm nay là coi như là sự thật đã vỡ ra đã bẻ bàn đến cái mức mà không còn gì để để nói nữa cho nên có những người đến giờ phút này là không cam tâm không cam tâm để mà mà, mà nhìn nhận là một cái thằng lừa đảo mà cứ cổ vũ cứ hy vọng và cứ chờ đợi rằng là kể cả bây giờ quý vị có biết không ở dưới quảng ngãi người ta đã xác minh là thằng lăng băm này không chữa được một ca bệnh nào rồi luôn cả cái báo của cộng sản đảng cộng sản việt nam á, cũng đã ra một cái công văn là nó nó là một thằng lăng băm và vừa rồi thủ tướng cũng đã ra một cái văn bản là dẹp loạn thần y mà có những người vẫn không cam tâm vẫn cố tình chứng minh và cố gắng rằng là chúng tôi hại nó nếu mà thật sự nó có tài thì nó đã bước ra khi anh Dũng thách thức nó 5 ngày rồi cả nửa tài sản chúng tôi cho mà nó vẫn không thể nào tin đó là sự thật nó vẫn nói rằng chúng tôi dùng tiền để mua truyền thông để mà áp đảo thế này thế kia có những con người à, không biết là cái não họ nghĩ gì mà họ không cam tâm nhìn thấy một cái đó là một cái sự thật nha quý vị thì hôm nay cái câu trả lời đầu tiên là tôi đã hiểu là tại sao có những cái con người không quen không biết núp lùm sẵn sàng à, sỉ nhục tôi chửi rủa tôi công kích tôi để mà đánh lạc hướng tôi qua một cái hướng khác là bởi vì cái câu chuyện này họ không cam tâm nhưng mà quên một điều rằng là cái gan tôi lớn lắm mà cái ý của chí của tôi là kiên cường nhưng mà khi cái lòng kiêu hãnh của tôi bị xúc phạm tới tận cùng rồi á thì tôi chơi cho nó hết luôn bởi vì sao đụng thì phải chạm thôi vậy thôi đơn giản vậy thôi bởi vì sao tôi tôi mạnh mẽ là bởi vì tôi không có nhu cầu thứ nhất là tôi làm để tôi giúp đỡ người nghèo ở trái tim tôi rướm máu là bởi vì bây giờ quý vị có thể coi lại hết những cái người mà đã từng bị ông Yên chữa bệnh coi lại hết những cái clip đó có thấy căm hận không có thấy căm hận khi mình đi tin một con người người ta đánh đập mình người ta tán vô đầu mình người ta móc cổ mình bẻ lưỡi mình có thấy đau đớn quá đau đớn phải không quý vị rồi thì à, cái câu chuyện thứ nhất đó là tôi muốn chia sẻ với quý vị là tại sao tôi có nhiều kẻ thù à, đã coi như là vô cớ họ không vô cớ đâu họ có một thuyết âm mưu chứ không hề vô cớ đâu quý vị cái thứ hai nữa đó là chỉ buồn cho một điều á là họ đã kết nối với những con người đã đi lưu vong ra tới nước ngoài mà quay lưng lại để mà đối đầu với cộng đồng thì cái này là cái tôi buồn nhất à, nếu như có đủ bản lĩnh thì cứ đối đầu thẳng tôi đi tại sao phải lôi kéo tất cả những người ở nước ngoài vào cái là sẵn sàng ra rã ra rã chửi rủa tôi thì hôm nay cái câu trả lời quý vị thấy rồi đó đây con quý vị thấy rõ quý vị đó hôm nay là cái câu trả lời đầu tiên nhưng mà xin thưa quý vị rằng là gần như là sập bẫy tôi hết bởi vì quý vị biết không nếu tôi không dương đông kích tay á thì à, đâu có câu chuyện là hôm nay đâu có hấp dẫn dữ vậy mà cũng đâu có cả 200 nạn nhân lên tiếng từng ngày từng giờ đó quý vị đó là vì sao tôi khùng vì tôi khùng thì tôi mới làm được cái câu chuyện đó ngày hôm nay chứ nếu tôi không khùng tôi không công kích đó thì đâu có ai mà ra chửi tôi mà đâu có ai mà tổ chức cả một cái thuyết âm mưu đó để chống đối lại tôi chửi rửa tôi thậm tệ vậy quý vị rõ ràng là nó sập bẫy tôi hết tất cả là đều sập bẫy tôi hết và rõ ràng là ông trời ông cũng giúp cho tôi có những người âm thầm à, giúp cho tôi à, lôi được hết cái mặt trận này ra để cho 97 triệu dân này nhìn vào những con người đã tán tận lương tâm không thông đồng với tụi nước ngoài là những cái kênh youtube dơ để mà mà chống chống lại những con người lương thiện những cái người làm việc thiện như chúng tôi thì tôi nói thật đó, đây cũng là một cái gọi là chứng minh cho quý vị thấy rằng tại sao Phương Hằng tôi để trở thành một cái người mà bị nguyền rủa bị chửi rỉ rả hàng ngày trên công chúng à, nó cố tình như thế nào nhưng mà mục đích tôi là rõ ràng sòng phẳng lắm cho nên là quên đi mấy em mấy em chưa có cửa để mà mà chơi với chị đâu thứ nhất á ha à, thứ nhất đó là chị có trí tuệ mà cái trí tuệ của chị cái sự thông minh của chị á là để dành phục vụ cho cái điều lương thiện chứ cái sự thông minh của chị á không bao giờ tồn tại ở những cái trò dơ bẩn cho nên nó có sự thông minh không bao giờ tồn tại ở những kẻ thiếu đạo đức thiếu lương thiện cho nên nhân quả tụi em sẽ gặp khi mấy em gặp biến cố thì mấy em hãy nhớ tới chị Nguyễn Phương Hằng nha đó là đó là gì đó là sự thật bởi vì chị trải 50 tuổi trong cuộc đời này chị chị đã lắm rồi chị hiểu lắm rồi cho nên mấy em không có hiểu thì mấy em từ từ sẽ hiểu đời sẽ dạy mấy em trưởng thành và nhân quả sẽ dạy cho mấy em biết thế nào là lễ độ trong cuộc sống này thì cái câu chuyện à, lòng vòng á hồi nãy giờ tôi nói á thì nó cũng chỉ xung quanh là tôi muốn chứng minh cho quý vị biết tại sao tôi được quan tâm trên mức cần thiết và tại sao tôi đã trở thành một tâm điểm à, của những con người mà rất là rảnh rỗi rồi sinh ra nông nổi rồi hùa theo cái, cái những con người mà mà đi chống chống lại những cái điều lương thiện nhất thì hôm nay đó là cái câu trả lời mà tôi muốn trả lời cho quý vị bởi vì trong cuộc sống tôi không có gây ân oán hận thù gì với ai thì quý vị thấy cũng thấy là tự nhiên nhảy lên tự chửi tôi như chó điên đó vậy vừa rồi là cái con kim tròn đó thì à, nhân đây á, thì cũng gửi lời tới cái, cái chị kim tròn kim tròn là con chim phải không đáng lẽ là kim trang nhưng mà cái tên kim trang này nó không đúng vì nó hót nó hót như một con điên không quan hệ không lên xuống không quen biết gì mà ngồi rỉ rả như một con điên nó cố gắng nó cứu cánh cho đồng bọn nó hay là nó được thuê bao nhiêu tôi không biết nhưng mà thật sự ra nó nói nó qua hậu thì tôi không biết là ai đã chấm điểm thi qua hậu cho nó thì phải nói là là cũng là loại xuất sắc á cũng là loại xuất sắc thứ dữ chứ không phải là tầm thường đâu mới chấm cho nó một cái điểm thi trời ơi tôi nói thật với quý vị nha không có cửa để tôi so sánh nhưng mà tôi đem vô đây để chi để quý vị thấy rằng là có những con người họ vô cớ đến cái mức mà không liên quan là bởi vì sao họ là có một thứ âm mưu thì hôm nay quý vị thấy rồi thì quý vị muốn biết cái câu chuyện này nó sâu hơn nó rõ hơn thì quý vị hãy vào cái trang của thiện đời sống và cái trang của anh Quang 1986 á, thì à, hai cái kinh này phân tích rất là chính xác rất là rõ và có cái cái nít vô thường nữa quý vị là của thằng à, thằng là không phải của thằng là Tiến Dũng cái nít vô thường mà cái nít mà nói rằng là à, cảnh báo với quý vị là tôi sẽ môi tim môi tim những đứa trẻ mà khi mà làm mít lòng tôi và tôi sẽ trở lại cái câu chuyện hôm qua nay thì kính thưa quý vị tôi là một người nói thật làm thật và quý vị nghe tôi kể câu chuyện này thì quý vị sẽ hiểu rằng tôi là một người sống quân tử như thế nào khi tôi xây cái chùa ở Hưng An Tự à, để tặng cho à, bên gia tịnh độ cư sĩ thì nó thiếu chuông ông Yên nói với tôi là thiếu chuông thì à, tôi có tôi có tìm hiểu để mua chuông thì tôi có quen với một cái chị đó thì chị mới nói là có một ông cụ già sưu tầm chuông và bây giờ ông 90 tuổi rồi ông già rồi ông cũng muốn à, à, coi như là thanh lý một cái số chuông này thì tôi nghe tôi rất là mừng bởi vì nghe chuông cổ mà mấy trăm năm thì tôi rất là mừng thì quý vị có biết rằng là tôi đã nói thật á, là tôi đã mua cái số chuông này và tôi đã tặng cho à, cái hội tình độ cư sĩ nhưng mà xin, xin thưa quý vị như thế này khi mà bắt đầu chở, à, chở chuông đi đến chùa đó và trong cái thời gian đó chính tôi là người đặt 22 à, cái giá chuông Công ty Đại Nam đặt 22 cái giá chuông để mà gắn 22 cái chuông này quý vị nghe cho rõ dùm em nha quý vị. Để rồi á là coi như là nói đi nó khác nói lại nó khác em không phải cái loại người đó. Nói đâu là có đó và rất là chính xác nha quý vị. Bởi không bao giờ em tự tay tác cho mặt em đâu. Thì ông Yên ông mới nói như thế này nè quý vị, ông mới đề nghị rằng là phải có cái người xuất sư, ờ, coi như là xác nhận cái chuông này là chuông hợp pháp nếu không thì người ta nói rằng mình buôn lậu đồ cổ quý vị nghe em rõ nha quý vị và em kính thưa với quý vị rằng một con người quân tử như em thì không thể nào mà đi làm làm trái với cái lương tâm của mình trong cái đó một cái ông cụ 90 tuổi mà mình lại đi đi bắt ông viết một cái tờ giấy bán chuông cho mình thì nó quá tàn nhẫn đi mà cái này là một trong những cái nó linh thiêng lắm nó không phải là ai cũng có phước để sở hữu nó vì ông cụ suốt một cuộc đời à, đi sưu tầm cái bộ chuông này cho nên là thông qua một người bạn em cũng không có à, muốn là ông cụ phải viết một cái tờ giấy bán chuông thì thông qua một người bạn á, thì em nói thôi nếu như vậy á, thì cứ nói ông cụ là làm một tờ giấy hiến tặng nhưng mà thật sự là em là người mua và ông yên chưa từng biết ông cụ này là ai cái cái chị mà đứng ra để đi mua cái chuông này dùm tôi là ai ông yên chưa từng biết chưa từng gặp chưa từng có một cái mối quan hệ nào hoàn toàn là từ tôi hết nha quý vị một trăm phần trăm nhưng tôi nói với ông cụ rằng ông ơi tôi chuyển lời với ông cụ là bây giờ nếu con nói ông bán chuông thì con cảm thấy con rất là có lỗi là bởi vì ông cũng lớn tuổi rồi mà ông à, già rồi mà ông phải đi bán nguyên một cái bộ chuông này để mà lấy tiền để mà trang trải thì con cảm thấy con quá thương ông đây là cái lời tôi gửi lại cho cái ông cụ 90 tuổi nha quý vị cho nên thôi ông cứ à, làm một cái tờ giấy hiến tặng đi quý vị thấy tôi quân tử không quý vị một bên thì được có tiền một bên thì được tiếng thơm là người ta tặng thế là ông cụ tôi mới yêu cầu ông cụ á, chuyển lời yêu cầu ông cụ là viết một cái tờ giấy để đi đường và viết một cái tờ giấy là tặng cho 22 cái chuông lên chùa uh, thông qua ông Yên đây là sự thật giao ông Yên ông Võ Hoàng Yên lên nghe bà Nguyễn Phương Hằng này nói nha nếu ông cần tôi sẽ mời hai người đó ra chấp vấn với ông và chưa bao giờ biết ông là ai nha ông Yên đây là sự thật nha quý vị tôi không bao giờ tôi vô tình vô tư mà tôi tắt cho mặt tôi nhưng đây là một gì đây là một cái trò bẩn thiểu đê hèn nhất bao nhiêu mua hàng kế bẩn tung ra hết cho thiên hạ đi quý vị hay lắm quý vị ơi thì phải có cái tờ giấy đó là để ông yên ông yêu cầu phải có một cái tờ giấy để chứng minh rằng cái chuông này không phải là chuông buôn đầu cổ bậy bạ mà cái chuông này có chủ nhân nhưng tôi là người quân tử người không muốn làm tổn thương ông cụ là ông cụ phải đi bán 22 cái chuông này cho nên tôi rất nhẹ nhàng thôi thì ông cứ nói ông tặng đi được tiếng thơm cho ông và tịnh độ thì quý vị thấy tôi quân tử tới mức tôi mà tôi đòi để tôi nghĩ rằng tôi nếu ông yên còn ở đó tôi sẽ mang đến một cái nơi nào mà nó xứng đáng với cái giá trị xứng đáng đó quý vị nghe cho rõ những gì tôi nói ngày hôm nay nha quý vị và sự thật là ông yên hoàn toàn chưa bao giờ tiếp xúc được với những cái người này và khi mà chở chuông lên đó quý vị biết không bao nhiêu tấn nặng ký không phải đơn giản thì cái cái giấy đó cái giấy mà cho tặng chuông là cái giấy thông hành để chứng minh rằng chuông này không phải là chuông lậu và chuông này không phải là chuông ăn cắp cũng không phải là chuông không có chủ đây là một cái bằng chứng rất là rõ nếu như tôi như người ta thì tôi đã ký một cái tờ giấy buôn bán với ông ông cụ rồi bởi vì sao quý vị đây là một trong những cái nó linh thiêng lắm nó không thuộc giá trị về tiền bạc mà nó có giá trị về tinh thần về nhân văn cho nên tôi tôi tôn trọng ông là ông đã già rồi là tôi mới mới để cho ông một cái tiếng thơm để ông đừng ngại và hôm nay con cũng xin lỗi ông là bởi vì cái câu chuyện này buộc con phải nói sự thật ra chứ không phải là tự nhiên mà ông không quen biết mà ông đi tặng 22 cái chuông thế quý vị chưa một lần quen biết nhau chưa một lần cái là biết nhau số điện thoại hay là có một cái mối quan hệ nào mà đi tặng 22 cái chuông quý vị đây là gì đây là tâm huyết của ông cụ và đây là gì đây là bộ sưu tập của người ta đó cho nên người ta khi người ta già rồi người ta muốn thanh lý nó đi để có một số tiền cho con cho cháu tôi không nói giá trị tiền bạc tôi rất tôn trọng rất cảm động và cảm thấy rằng lúc tôi xây cái chùa Hưng An Tự này những cái chuông này nó về chùa cũng là tiếng thơm cho chùa và đó là những cái gì là tấm lòng của tôi dành cho chùa và tôi đã dùng cái cái thư này để tặng cho chùa cũng như là một cái giấy thông hành để chứng minh rằng là 22 cái chuông này nó có chủ chứ không phải là đồ ăn cắp hay là đồ ở đâu mà tự nhiên lại lại có ở chùa đó đây là cái câu chuyện thật nha quý vị và tôi trở lại một lần nữa quý vị là ông Yên hoàn toàn không dính dáng gì tới 22 cái chuông này và chưa bao giờ biết tác giả là ai chỉ có tôi là người quân tử thương ông già 80 90 tuổi và tôn trọng ông không muốn để cho ông bị tổn thương khi mà ông phải bán đi những cái chuông này và tôi cũng muốn cho tịnh độ cư sĩ có một cái tiếng hôm là được người ta tặng chuông một bên thì được tiền một bên thì được chuông tôi được cái gì quý vị thì quý vị nếu quý vị là tôi quý vị làm được chuyện đó không cái này hỏi thật phải con người tự quá quân tử quý vị sống đến như vậy đó quý vị ơi còn còn còn bị lừa lên gạt xuống đó quý vị đây là sự thật nha võ hoàng yên bây giờ quý vị biết không người ta chưa bao giờ biết võ hoàng yên là ai chỉ nghe trên thông tin đại chúng và chưa một lần nào tiếp xúc hết tôi cũng không biết là tôi cũng không gặp cái ông cụ đó nhưng mà thông qua một người bạn thì tất cả những cái giao dịch đó là do một tay tôi cho nên tôi mới đòi chứ không phải của tôi thì mắc nói gì tôi đòi cho nên đưa cái giấy đó ra là gì đưa cái giấy đó ra là ý muốn nói rằng không phải của tôi mà tại sao tôi đòi đúng không tôi đâu có bị khùng phải không mà nhân chứng vật chứng có hết và luôn cả cái xe mà chở được hai hai cái chuông đấy liền một cái xe tải rất là lớn vì nó nặng lắm quý vị ơi một cái chuông có thể mấy trăm ký 22 cái chuông từ lớn tới nhỏ và luôn cả cái giá chuông công ty Đại Nam cũng đi đóng cho 22 cái giá chuông đây là sự thật nha Võ Hoàng Yên cho nên tất cả những cái mua hàng kế bẩn á, để mà cố làm nhục tôi á, không có tư cách đó đâu trời không bao giờ chiều những con người tiểu nhân và chiều những con người bị ổi như ông đâu Võ Hoàng Yên một cái tập đoàn của ông á bây giờ ông ông đánh tôi cái nào là ông nhục mặt cái đó ông ông đánh tôi cái nào là ông tự tố cáo ông cái đó và càng ngày người ta thấy được cái chân tướng của ông thấy được cái tập đoàn lừa đảo của ông và những con người cổ suý của ông là những thành phần gì là cặn bã của xã hội nó mới hỗ trợ cho ông nó mới cùng với ông để mà chấp cánh cho ông để mà tiếp tục đi lừa đảo người ta hả bây giờ tôi nói trở lại cái câu chuyện đúng không nếu võ hoàng yên cảm thấy rằng quan ức quá cái này của người ta tặng cho tôi không phải của bà hằng lên tiếng đi đối chất đi ra mặt đi tôi sẽ mời ông cụ đó và cái chị mà đã giúp tôi là thỉnh hai hai cái chuông đó tặng cho tịnh độ cư sĩ đối chất luôn chưa một lần quen biết chưa một lần biết nhau tất cả là do tôi hết do sự lịch sự tử tế của tôi không có ai làm được cho tôi đâu thứ nhất tôi tôn trọng ông cụ thứ hai tôi muốn cho tịnh độ có cái tiếng thơm tôi là người bỏ tiền một bên thì được chuông một bên thì được tiền tôi được cái gì quý vị quý vị thấy ông tới ngày hôm nay tôi vẫn là nạn nhân rồi rao bán tôi á là ừ, mổ tim bích lòng tôi tôi, tôi moi tim còn bây giờ á, là coi như là tôi à, tôi đòi chuông chùa lại chẳng lẽ tôi mang về nhà trời ơi chẳng lẽ tôi tôi có thể nào tôi tôi làm cái chuyện đó tôi muốn tặng cho một nơi nào nó có giá trị nhưng nếu ông yên còn ở đó dứt khoát thì tôi không để cho ông hưởng thụ à, một cái đó và chấp cánh tại nơi đó để mà đi tiếp tục lừa đảo cho người ta thấy không vừa rồi á là con con con con phạm ngà nó lên con con con, con chó chim qua qua gì đó nó lên nó nói tôi là lên nên nó đào gạch đào lên trời tôi chưa bao giờ làm chuyện đó vì tôi không có rảnh và tôi nói tôi thu hồi tất cả những cái gì có thể á, là để cho cộng đồng giúp đỡ cho những người nghèo khổ và tới hôm nay tôi vẫn chưa đi lấy tôi phải chờ pháp lý đầy đủ tôi mới đi bởi vì tôi không phải là người hồ đồ và tôi hỏi ý kiến cộng đồng thì gần như là 95 96 phần trăm là cổ vũ tôi chuyện đi đòi tôi phải tôi đòi cá nhân tôi mà tôi đã đi lấy cái gì đâu mà la làng la sớm lên là tôi đi đào từ cục gạch tôi dở từng cái ngôi chùa trời tôi nào khốn nạn dữ vậy tôi không bao giờ biết làm những cái trò đó cho nên đừng có chụp mũ đừng có vu khống tôi bây giờ quý vị thấy không tôi nói ngày 27 tôi lên lấy tôi vẫn chưa tôi chờ pháp lý đầy đủ đi công chứng đầy đủ tôi thu hồi đầy đủ một đồng tôi cũng thu nha quý vị đã chơi tới nước này là một đồng tôi cũng thu nhưng thu như thế nào cho nó hợp pháp họ không xứng đáng không bây giờ tung tin ra chẳng qua là gì đánh lạc hướng tôi để cho dư luận xã hội nghĩ tôi là một thứ không ra gì nghĩ tôi là một người đàn bà xoàng tầm thường bây giờ thêm cái câu chuyện này thì quý vị thấy là tôi sống quân tử như thế nào tôi không muốn kể ra nhưng mà họ ép tôi thì tôi phải kể ra bây giờ quý vị thử nghĩ coi cho mà không không không ra mặt để cho mua mà không ra mặt để mua âm thầm lặng lẽ làm cái điều tử tế nhất họ lừa dối tôi họ gạt tôi rõ ràng quý vị thấy không họ gạt tôi mà xin lỗi quý vị đã con người thì có sai có trái có đúng có sai có phải có trái à, tại sao chúng ta buồn là vì chúng ta không tội nguyện tại sao người ta ghét mình là tại vì người ta không nhận từ mình một cái tội nguyện tức là mình làm tròn cái bổn phận mình làm vui cho họ làm lợi cho họ thì họ lại lại vui à, tại sao họ ghét mình là tại vì mình chưa làm tròn cái gì để cho họ muốn mà làm sao mình làm tròn được hết cái gì người ta muốn muốn còn riêng mình thì mình làm sao mình nhìn người ta bằng cái lăng kính yêu thương có lỗi mấy cũng bỏ qua à, lúc nào ta cũng cười được và ta cố gắng đừng có gieo gì đau khổ cho người khác tất nhiên ta chưa phải thánh nhân thì có nhiều lỗi lắm có lỗi thì sám hối và làm gì đó để gieo một cái năng lượng tích cực cho người khác thì khi mình gieo nhiều quá thì nằm giữa trời mình cũng không lo sợ người ta trả thù trả oán nhưng mà nó tươi là tại vì trong tâm hồn mình không ẩn chứa những điều xấu ác nó tươi là tại vì ta nhìn đâu cũng bằng lăng kính yêu thương thì tự nhiên nó tươi giống như cái vùng đó nó không bị khắc nghiệt vùng đó khí hậu nó không bị khắc nghiệt thì cây nó xanh tốt ừ. sự tươi cười đó nó giống như là sự sống của nước cái chữ nước nó lớn lắm <laughs> cái chữ nước nó lớn lắm vì nước là sự sống ở quốc gia nào trên thế giới này mấy trăm quốc gia nữa người ta cũng nói là nước này nước nọ cái chữ nước đứng đầu <laughs> <laughs> cho nên à, trong cơ thể mình nó cũng bốn phần đất nước gió lửa máu mình ví như nước hãy để cho nó lưu thông để cho nó lưu thông lên não bộ nó khắp châu thân mình gọi là vòng tuần hoàn máu mình đừng có nên nghĩ tiêu cực nghĩ tiêu cực nó giống như nó bị kết chặt một cái chỗ nào nó bế tắc một chỗ nào đó. máu mình nó ngăn lại ừ. và nó tạo một sự nóng nhiệt của tim nhiệt của gan và chính cái sự nóng nó tạo ra như vậy mà nó nó chết dần cái tế mòn tế bào nó bào mòn cái tế bào thì cái nhựa sống của mình nó, nó không có không có kéo dài được ai mà nóng tánh nhiều quá thì không không bị ung thư gan không bị chai gan thì sau này cũng chết hiểu à chết bất đắc kỳ tử cho nên à, à, tôi nhìn rõ bằng cái lăng kính của thầy thuốc tôi không phải là thầy tu tại vì tôi thờ phật rồi nhỏ lớn theo phật để ăn nương nhờ cửa phật ăn cơm qua ngày để học học đạo lý và mọi người lầm tưởng tôi là thầy tu không phải tôi chỉ là thầy thuốc ừ. chứ tôi không có có bí quyết gì đâu nhiều người cứ tưởng tôi có bí quyết gì có luyện công hay không rồi có ngồi thiền định hay không à, tôi xin trả lời là tôi không tôi không có cái gì hết tôi chỉ có cái suy nghĩ tích cực dù đời nó có đem tôi bao nhiêu có ném những cái bùn nhơ cho mặt tôi thì tôi nghĩ rằng nếu anh chị ném tôi nhiều quá thì mai mốt cái vùng đất ở chỗ tôi đứng nó sẽ cao lên <laughs> khởi điểm tôi và anh chị bằng nhau dạ. sân anh chị cũng chiều cao một mét tư sân tôi mét tư mà anh cứ nói tôi không có chọc ghẹo gì mà anh cứ móc đất anh chọi qua tôi riết cái sân anh nó trũng xuống rồi sân tôi nó cao lên <laughs> cứ nghĩ tích cực vậy đi dạ. chứ đừng có nghĩ mình móc lại một cục chọi lại có lẽ thế gian này ai cũng là thầy tôi cứ mỗi một lần mà họ góp ý cái sai cho mình họ chỉ cái sai mình mà họ không có không có giết hại mình họ vẫn cưu mang mình thì là những người thầy góp hết những cái tinh hoa rồi cộng với cái thiên bẩm mình ừ, cộng cái lời dạy của cha mẹ lúc nào cũng giúp đỡ người khác thì mình nắng nót cứ mỗi một lần giống như ông nhạc sĩ ông đờn mà ông gửi cái tâm vào đó thì ông sẽ thành nhạc công tốt có cảm nhạc tốt còn trong bấm huyệt này cũng cảm cái cái huyệt đạo đó mình có tần số cảm nhận nó rồi mình mình phải biết cảm nhận cái người đó có đau không rồi có nếu mình bệnh mình có muốn khỏi bệnh không tức là giống như người nhạc sĩ cảm nhạc mà thôi cái này có thể dạy anh bấm anh thông minh anh biết chỗ tôi bấm hết nhưng anh không hơn được người khác là gì anh học được kỹ thuật nhưng không học được cái lòng từ bi What? What the fuck? Chúng tôi hỏi cho con hiểu ngăn Hiền Nhớ ngăn nếu sau này mà con còn sống không, Pháp luật trị con rồi Con còn sống làm người Con nhớ mãi cái này nè Thà đi cuốc ruộng đi làm thuê làm mướn đừng bao giờ ngồi nghỉ không nhất là đi đi dụ dỗ đàn bà lập kế để đi ăn những cái đồng tiền dơ bẩn xấu hổ lắm con chú nói con nghe ngang xấu hổ lắm à, xấu hổ lắm làm nhục gia phong làm xấu hổ tới tới, tới dòng họ mình mà bản thân mình à, thì thôi cái xã hội này người ta nhìn vô cái thứ đàn ông mà đi lừa lọc của phụ nữ ngang con xấu xấu lắm mà thứ hai nữa là đi lừa lọc ăn á, cái tiền đi lừa đảo bệnh nhân đó, những người nghèo khổ mà coi như đó, bệnh hoạn mà có trục lợi cái lúc đó đó nha, đồng tiền đó cũng kinh lắm còn ở đây nó xin thưa với quý vị nó có hai sự việc rõ rệt bà xã tôi không là một chiến binh giúp cho xã hội giúp cho cộng đồng giúp cho đất nước lột trần được không một bọn lừa đảo lừa đảo bệnh nhân lợi dụng vào tôn giáo và ngay cả không phải trong nước và ngoài nước võ hoàng yên còn dựng lên ba bốn ngàn cái clip những xảo thuật à, người nào mà đã được chữa rồi thì không hết bệnh thì là bị nghiệp về cũng không đi nói ai tại nghiệp nặng nên chữa không được người nào chưa thấy chưa gặp được võ hoàng yên thì thấy trên clip thì tưởng là thần thánh mơ ước có một ngày nào đó gặp được võ hoàng yên rồi cuối cùng chúng ta đều ngộ nhận một bên á thì vì nghiệp nên im không nói với ai rồi một bên nữa thì cứ lúc nào cũng coi như á tôn con là thần thánh à, cái tà đạo của con không được đâu à, con có học hành gì đâu có biết gì thuốc men đâu con chẳng qua có cái bằng bấm quyệt như mấy cái cô bánh xa về tiệm mà chú đi để bấm vậy thôi chứ con không có cái cái bằng cấp gì để phục vụ cho bá tánh cho nhân dân để chữa bệnh hết chú hỏi rồi cái bằng bấm quyệt á chú hỏi mấy cô massage cũng có con con sai rồi nhưng mà phải nói con giỏi giỏi ở chỗ xảo quyệt giỏi chỗ là giỏi nhất là không có liêm sĩ của một thằng đàn ông cho nên hôm nay quý vị thấy không tôi phải trở lại để nói chuyện với quý vị một lần nữa và nhiều lần nữa bởi vì cái cuộc sống này đôi khi hiền quá người ta cũng ăn hiếp thì ra là họ đã có những cái chủ mưu những thuyết âm mưu rất là rõ rồi Đấy không cho nên đó tôi nói một khi mà đã sống bẩn sống hèn rồi á thì không thể nào mà một tay che trời được bởi vì sự thật nó chỉ có một thôi không thể nào mà bôi cho trét trấu vô bà hằng này dễ đâu bà hằng không phải là không có não đúng không nếu tôi không có não tôi không có ngày hôm nay và tôi không có não tôi không phải thành trở thành một bà tổng của năm sáu công ty như vậy đâu à, đừng có đánh giá tôi đừng thấy tôi cười tôi đùa hay tôi giả khùng giả điên mà nghĩ rằng tôi soàn hơn nhau là gì chỗ trí tuệ đó bởi vì tôi mới nói là đây là một chơi trí tuệ mà đúng không có một mình tôi đi ngược dòng ngược gió chắc hết bây giờ lòi ra cả băng cả nhóm cả nhợ toàn là đòi thành phần cặn bã không có ai có tử tế không bây giờ coi lại lý lịch hết những người mà đối đầu với tôi á có ai mà danh giá không có ai mà được chút gì không ngoài hoài linh không nhưng mà bây giờ cái chuyện đó tôi nói rõ ràng trên công chúng đó thì bây giờ tôi kêu hoài linh á nếu mà hoài linh cảm thấy ờ chị hằng nói sai chị hằng du khống em em không có đồng bóng em không có tổ chức nhảy múa em không có mà mà mà đi ma mị bắt đồng bắt bóng bắt ma em không có coi về thế giới bên kia thì làm đơn thôi chị hằng đi chị hằng sẵn sàng ờ, đi đi ra tòa vì cái tội em vu khống à, chị hằng sẵn sàng bởi chăng chơi không có chạy nha đặc biệt là tôi chơi không bao giờ biết chạy nhưng mà khi á, mà tôi mà đã quyết chơi rồi á tôi bỏ mạng tôi cũng chơi nha quý vị cái gan tôi lớn lắm cho nên khi tôi đã làm một cái gì là tôi có ý tứ chứ mà tôi ngu bởi vì đâu phải sự nghiệp của tôi có ngày hôm nay tôi đi đánh đổi những cái chuyện người dễ lắm vậy nhưng mà sao đây là một cái câu chuyện của cộng đồng của số đông của những người lương thiện của những người mà nghèo khổ họ dẫm đạp lên sự nghèo khổ họ ma mị họ lừa đảo bây giờ quý vị thấy không càng ngày càng ra rã ra rã bao nhiêu nạn nhân mà xuất hiện ra để mà mà tố cáo à, quý vị nghĩ thôi nếu như không không có tôi á thì có phải là cái thằng lương bông này nằm trong hoạt kép muôn đời không quý vị rồi quý vị thấy không ai cổ suý cho nó toàn những người tên tuổi không ở bên mỹ á, thì thị trưởng này thị trưởng kia nhà báo này nhà báo kia tôi cũng chửi cho sắp mặt sợ mẹ gì đúng không còn nó còn nhá còn phỏng vấn khiêu khích ông ăn cái búa bả gì mà, mà thay máu nhanh vậy quay lưng chống lại cộng đồng còn hỏi tôi là là là, là có có mua chuộng youtube không mẹ tôi cho tôi cho công khai tôi thu hồi lại tôi cho công khai thì sao cần gì phải cho lén lút thích cho là cho nè ai làm gì nhau không cái câu chuyện nó chính nghĩa quá có mẹ đâu phải đi mua chuột người ta làm cực khổ anh em hết lòng hết dạ anh anh em hết lòng mà tôi hết dạ có mẹ đâu phải phải đi mua chuột chừng nào tôi làm sai tôi bưng bít tôi thuê nhà báo viết thì mới nói tôi đi mua chuột câu hỏi ngu nhất năm đó dành cho ông ông ông, ông gì ông đoàn trọng à, câu hỏi ngu nhất năm trời đất ơi có gì đâu để mua mà nói xin lỗi mấy người đó viết báo chứ không phải tòa án làm kết tội trời ơi tôi nói câu hỏi ngu nhất năm đó, tôi mới nói trong đời tôi mới thấy một người làm báo mà hỏi những câu hỏi ngu nhất năm cho nên nó tôi không muốn bươi bóc nhưng mà đừng có đụng nha tại vì tôi khổ nổi học ít nhưng mà được cái nó bán lắm đó, nó hay cái chỗ đó đó à, rồi thêm một cái nữa quý vị biết không sẵn đây tôi nói luôn chơi á luật sư bây giờ có bao nhiêu người luật sư nổi tiếng để đi theo bảo vệ bao nhiêu xã hội đen để đi theo bảo vệ bao nhiêu con người có tên có tuổi đi theo bảo vệ biết không hội chứng đám đông đó quý vị đó tôi nói thật sự ra mà nói thật là đau xót khi mà những con người mà thấp cổ bé họng hay là những con người là nạn nhân không bao giờ dám lên tiếng và mãi mãi họ không bao giờ dám lên tiếng bởi vì họ quá sợ đụng tới pháp luật á thì có luật sư đụng tới bên ngoài á thì có giang hồ quý vị thấy không người ta làm sao dám cỡ tôi đây nè mà còn bị một cái thiết âm mưu nó chụp mũ chụp đầu không biết lúc nào uống chi là ai nhưng mà khổ nổi cái là đôi khi nó nhờ như vậy á thì mới là có những cái thước đo lòng người mới đo được cái sự tử tế đo được cái nhân cách sống của mỗi người thấy không ai cũng có những lúc sai nhưng mà phải biết dừng lại còn này này cổ xí cổ xí rồi vỗ tay rồi chơi hết lòng tôi nói thật với quý vị nói câu nghe văn hồ mẹ chơi khô máu luôn tôi bỏ nửa tài sản ra tôi chơi tôi cũng chơi nữa quý vị chơi vì chính nghĩa chứ không có chơi dơ cho là cho công khai không cần đúng với bàn rõ ràng cho nên là tôi nói là tôi bình chọn câu hỏi ngu nhất năm đó. <laughs> mẹ mất cười một cái người nhà báo ở bên nước ngoài mà mà tác nghiệp lâu năm mà đi hỏi câu ngu nhất năm bởi vì anh vũ anh mới hỏi lại câu là ông yếm cho bao nhiêu mà anh đứng ra cổ vũ đi nói trời ơi tôi nói không có cái nỗi nhục nào nhục hơn cho nên tôi đã nói rồi đừng có đụng đụng là chạm không cho nên là quý vị á hiểu biết á thì nhìn vô cái chiều sâu phải biết tôi không phải con khùng tôi không phải là con rối nhưng mà đôi khi cũng phải khùng cho nó vui không quý vị thấy tôi nói rất là rõ ràng và câu chuyện ở đây nó rõ ràng lắm quý vị có biết không hiện nay ở bên mỹ ở bên đan mạch ở bên nhiều nước vẫn còn tay chân của ông yên đi chữa bệnh vì sao ông mọc chi nhánh rất là nhiều trời ơi quý vị ơi nếu mà nói về đệ tử của ông á là đông kinh khủng lắm quý vị ơi và quý vị thấy hôm qua có một cái clip của anh quốc võ đó người ta đáng tuổi như thế nào ai cũng là con ổng hết có những người á bảy tám chục tuổi đầu sáu bảy chục tuổi đầu trời ơi đi tới để chờ ông rờ cái đầu họ thấy họ được mang phước họ thấy họ hạnh phúc lắm khi được ông rờ đầu trời tung hê với nó nhiều khi nằm nghĩ lại đúng là thấy một cái gì gì đó nó mỉa mai vô cùng bởi vì cũng vì thần thánh hóa cũng vì những cái sự mà hội chứng đám đông đó quý vị cứ tung hô mỉa mai thật rồi bia nói mẹ nó không có gom tiền quý vị thấy không bây giờ tôi mới nghe lại hết gần như ông lừa đảo ai cũng nói một bài ca con cá là đi chữa bệnh không có tiền nuôi cơm miễn phí ở chùa nuôi 17 giường thuốc cho nên mới đổ nợ gặp ai cũng có một bài ca con cá hát đi hát lại hát đi hát lại để mà lừa đảo người ta đó quý vị thấy không cũng y chang bây giờ biết ra tất cả những cái nạn nhân mà bị lừa tiền á vừa rồi có một chị bị lừa 3 tỷ cũng cái bài ca con cá đó đó quý vị đó, nhiều nạn nhân lắm có điều là có người họ lên tiếng hay không lên tiếng thôi chưa gặp mặt gặp mũi người ta mà đã nói là thầy đi thiếu nợ rồi hồi xưa cũng vậy ở bên đan mạch á rồi nhắn tin cho tôi à, thầy thiếu nợ 8 tỷ 7 bây giờ không biết ông võ hoàng y có đang coi tôi live stream không quý vị có coi thì nghe tôi nói nè thầy thiếu 8 tỷ 7 thầy đi chữa bệnh mà thầy kêu kháng cổ không ai giúp đỡ hết trời ơi nó khổ ơi là khổ thế là mỗi năm mỗi tháng phải bỏ 2 tỷ bạc ra 1 tỷ đến tỷ rưỡi 2 tỷ ra để nuôi 17 cái giường thuốc đó trời đất ơi biết ra một mình đi quyên góp một mình bỏ túi một mình ăn một mình nuôi vợ nuôi con mua tài sản đất đai sổ đỏ cả vali thầy đâu có chữa bệnh lấy tiền đâu có ai chụp hình được thầy lấy tiền thầy bỏ túi đúng không thầy cáo già thầy ma mảnh mà thầy là quỷ đội người nó quỷ đội lớp người chứ không phải là thầy cười hô hố như ba dương chữa bệnh thì đánh đập hành hạ người ta tổ chức băng nhóm mà cả một tập đoàn luôn đúng không cho nên hôm nay nói gì nói thì cũng cũng cũng là thân bại danh liệt rồi bây giờ tụi bay có ra sức tụi bay cổ vũ tụi bay bảo vệ tụi bay có sủa như chó điên á thì thằng võ nằm yên nó cũng nằm yên rồi đúng không còn mọi người á dù có thương hay, hay ghét gì á thì tao cũng đã thành công rồi nha mấy tụi bay nhất là những cái thằng ở hải ngoại á năm cái thằng chó điên á bây giờ thêm một con chó điên ở bên đó nữa là sáu con đó rồi cái con phạm ngà nữa là bảy con đó tụi bay ở nước ngoài tụi bay chỏ mỏ về việt nam tụi bay chửi rủa tao trời tao vẫn sáng người vẫn lẽ coi như là vẫn vẫn một mình chơi với tụi mày Ê, tụi mày không có não đầu tụi mày cứ không tụi mày mới ngu đến như vậy càng nói tụi mày càng lồi ra tụi mày mắc bẫy tao hết rồi hôm nay tao công bố cho tụi mày biết là tụi mày sập hầm tao rồi chứ tụi mày đéo có thông minh gì đâu nha con đó, nếu tụi mày thông minh tụi mày đâu có phải là là, là bị tao là tới hôm nay phát hiện ra một đống tụi bay trời quý vị ơi lâu lâu cho em xả một câu nha quý vị tại vì sao quý vị thấy không nó tưởng em không dám chửi nó tưởng em không dám à, lên tiếng bởi vì em là một doanh nhân em là một mẹ tao doanh nhân tao cũng là con người vậy cũng có khỉ nộ ái ố cũng có cảm xúc vậy chọc tao là tao xúc à đúng không mà khi tao chơi tao có doanh nhân ở đây chuyện giàu nghèo chuyện bỏ qua một bên máu là chơi à có cảm là có xúc à tao chơi khô máu tụi tao cũng chơi nữa rất tiếc là tụi bay ở mỹ tụi bay ở nước ngoài tụi bay ở việt nam đi tao chăm sóc tụi bay chu đáo luôn ha còn thằng dũng á thằng dũng đen á mày giống như thằng khùng á mày điên nó nổi mà thằng tấn chạy hòm nó chạy mẹ rồi còn có mình mày à mày cũng lên mày rỉ rả mày cố gắng mày phân minh mày lên báo chí trời ơi mắc cười quá mày chửi tao xong rồi tao chửi lại mày mày đi thuê hai thằng luật sư mỹ trời ơi quý vị ơi nó nhục chưa từng có mày chơi với tao là đàn bà mà mày đi thuê hai thằng luật sư mỹ sao mà tốn kém vậy sao mà hao tốn vậy tao sợ mỹ lắm sao đi thuê hai thằng luật sư mỹ quý vị ơi trời ơi đi thuê hai thằng luật sư mỹ đi chơi với một người phụ nữ quá dữ luôn trời ơi tao nói cái thứ của mày á là thứ chó sủa mà không dám cắn còn tao á tao sủa mà tao cắn luôn mày tin không trời ơi đi thấy hai thằng luật sư mỹ sợ quá sợ đến đổ hôi hộp luôn mẹ mày đi khiêu khích tao mày chọc tao mày mày lôi tao ra hàng ngày hàng giờ xong rồi mày đi thuê hai lần thằng luật sư mỹ bảo vệ mày trời ơi tao một mình là có luật sư mẹ gì đâu đúng không chửi thẳng mặt tụi mày luôn á đúng không mày muốn về không tao đặt giá cho vợ chồng mày về đó tao lôi luôn vợ mày đó tao chửi nó mày dị dạng dơ dái dễ gì giấu giếm mày nói vợ mày im lặng là tại vì vợ mày à, cao sang quá không dám lên tiếng chứ không phải là nhục quá không dám lên tiếng hả không dám lên tiếng tao bơi tao sới nữa cho mà nghe trời quý vị nghe không một thằng một cái thằng mà mà, mà thằng mội đen như nó mà đi thôi hai thằng luật sư mỹ để bảo vệ nó vì sợ bà nguyễn phương hằng tấn công trời ơi em nghe em nghe em thấy em có giá trị quá mày đánh giá tao cao quá cái này là mày đó nha mày chọc tao xong rồi mày mày cố gắng mày đánh giá tao cao nha còn cái thằng gì đó phạm gì đó tony phạm á mẹ mày mày cũng là một thằng đĩ đực tao nghe nói là mày được cái con mẹ nào tên mai á đi làm neo nuôi mày mà mày cũng hai like đúng không mày trai cũng được mà gái cũng được đúng không mày cũng là thằng đi đực mày lên mày kiếm tiền youtube dơ mày với thằng gì thằng gì nam quan trời tao nhìn hai thằng mày á không biết cái loài nào á mà mà mà đẻ ra uh, sản sinh ra tụi mày để tụi mày qua bên đó tụi mày ngồi chửi ra rã rã như thằng khùng vậy còn ai á mà vô bình luận mày á mày chặn mày xô người ta ra còn ai vô cổ vũ mày á thì á là mày nghĩ rằng là mày ok mày về việt nam thử đi chị mày chăm sóc mày chu đáo lắm mời đi ăn nhà hàng nè kiếm gái cho tụi mày chơi là được không cho ảnh không kiếm gái đẹp chân dài cho mày nữa nè hai mày về đi đó còn phạm ngà nữa chu téo cho nhiều lên về đi còn vợ chồng thu vương nữa về việt nam đi chị hứa là chị tử tế vô cùng bởi vì chị là người có văn hóa văn hóa việt nam chị không có thuê luật sư đâu trời ơi đi thuê hàng luật sư mỹ nữa bà mà đụng tới tôi là bà là người chết sau cùng trời ơi, em chị nghe em phán chị sợ quá trời ơi chị sợ đến nỗi mà đêm chị không ngủ được luôn đó em quá sợ luôn chị chưa thấy ở trên đời này một cái loại nào mà nó lạc loài mà nó động vật như là ừ, năm sáu người bên mỹ mà trời ơi sao mà không nói phải nói chứ một cái con ờ, con gì kim chon á đó thêm một con điên xuất hiện nữa đó tao đâu cần tôi chửi đâu biết bao nhiêu người vô chửi ôi em ghen với chị hả nằm mơ đi cưng em phải có não em phải có trí tuệ và cái thời gian em ghen tị với chị em đi kiếm tiền đi giàu giống như chị nè chúng ghét nhưng mà cũng phải phục ghét mà cũng phải phục có hận cũng phải phục như cưng hơn nhau là cái gì hơn nhau là cái cách sống cái túi tiền và cái não chứ còn ngồi chửi ra rã không có vui đâu nhưng mà lúc này chị cũng rảnh là tại vì chị có tiền rồi chị cũng hơn rồi chị cũng thành công rồi cho nên có sức chơi tụi em chị cào tụi em ra hết cho thiên hạ coi ha à, nhiều khi đó cũng là một trong những cái trí tuệ vô cùng để cho thiên hạ biết tụi em là những đứa nào lạc loài không để chị sắm vài cái đĩa bay bay mẹ gì đâu hết đi cho rảnh đất nó biến cho nó rộng rộng đất cho nó thoáng trời đất ơi đàn ông gì đâu mà lên chửi trời chị nói chị đã nói rồi hết đàn ông trên đời này chị không bao giờ nghĩ tới em bởi vì nhìn em chị gớm quá mà sao chị thấy con thu phương thì là tội nghiệp thấy không cho nên là không bao giờ lên tiếng bởi vì sao cha mẹ nó cuộc sống của nó là nhờ vô em em bảo lãnh cha mẹ nó em bảo nó bảo lãnh con em ba đứa qua đó rồi em sống với hơn tầm gửi của em vô nó cho nên em đâu có dám ho em ho là em mất lòng với nó mà em mất lòng với nó là ai nuôi em chị đem có rồi nha đúng thôi à à cuộc đời nó hơn nhau cái gì hơn nhau chỗ đó đó chị không làm thân tầm gửi nha em cho nên đó, em em muốn bơi chị bơi cho em nghe tại sao vợ em nó luôn luôn không bao giờ dám cãi em là bởi vì sao em nuôi nó em đi gây lộn em đi lên youtube dơ á em đi kiếm tiền á em nuôi nó em nuôi gia đình vợ em ha, nuôi con của nó sao nó không nể em được cho nên em nói gì sao nó dám cãi em thử em thử là chị coi chị sang bằng luôn đó em đó quý vị ơi quý vị thấy em mới là văn hồn à, kiểu gì em cũng có hết trơn á bởi vì sao cái xã hội nó dạy cho em Thấy không cay đắng cuộc đời nuôi tôi lớn mà dông tình bạc nghĩa dạy tôi không cuộc đời này nó dạy tôi nhiều lắm cho nên muốn làm người tử tế khó lắm quý vị ơi nhưng hơn nhau cái gì hơn nhau cái chỗ biết nhận đâu là đúng đâu là sai và cái lương tâm của mình mới quan trọng Thấy không tôi không giàu tiền giàu bạn nhưng tôi giàu lương tâm tôi giàu cái tình thương đối với mọi người tôi biết đau khổ trước người khác đau khổ tôi không sống niệm ấm chân em bởi vì cái đó những cái đó tôi trải qua rồi nó cũng phi nó cũng phù du một ngày nào đó lên tới đỉnh cao rồi nhìn lại nó bảo hòa rồi có gì để vui không cái quan trọng nhất là mình tạo ra được cái gì để mình sống cho đời mình tạo ra phước đức cho con cái mình và bản thân mình sống hơn nhau một tiếng anh hùng mà thôi chứ đâu phải là, là sống bẩn sống dơ mẹ tụi bay tụi bay lên youtube tụi bay ăn nói dơ bẩn tụi bay gào tụi bay hét kiếm tiền đem gì nuôi vợ nuôi con nuốt cái đồng tiền đó tao cho con ối lên ối xuống tao không làm chuyện đó được người ta nói đàn ông thành công là có người đàn bà sau lưng thì cũng đúng nhưng mà những cái thứ đàn ông thất bại thì chắc chắn là có con vợ xúi dại là chắc luôn á bây giờ mày thấy không mày nói rằng vợ mày không lên tiếng là bởi vì sao nhục chích mẹ có gì đâu mà lên tiếng tại vì sao cái thân nó ăn ăn ăn bám thân cầm gửi nó gửi cả cha cả mẹ cả con nó vô mày sao nó dám cãi mày được một mình mày nó đẩy cho mày đi chiến đấu mày không thấy mày ngu hả trời ơi nếu mà mày đi cái lộn mày mày muốn đột quỵ mày muốn lên tăng sông máu để mày đem tiền về mày nuôi cả gia đình nó mày là thằng ngu mày biết không chứ nếu mà nó khôn như người ta nếu mà mày khôn như người ta mày đâu có sống vậy mày là công cụ của nó mày là là cái gì là là coi như là cuộc sống của nó nó ngu gì nó mất lòng mày còn mày có chết mày chết mẹ mình mày nó đâu chết chúng mày đâu còn mày chết nó kiếm khác mày muốn chết mẹ mày luôn mày không biết mà mày cứ ra bị ra rã ra rã con ngày mày đột quỵ mày chết mẹ mày luôn thằng dũng mội con vợ mày nó ngu gì nó lên tiếng tiền nó ăn nhà nó ở mày chết nó có đủ thứ mày mắc mới gì nó cãi gì chi mày thấy không mày ngu mày ngu tất cả ngay cả cái con vợ của mày nó không cản mày là sao hay là nhiều khi tao nói thiệt nha ước mơ của nó là mày chết mẹ mày đi để nó lấy thằng khác đó tao nằm mơ tao thấy nó nha dũng tại vì sao nó ly dị mày á thì nó nghe có vẻ bạc bẽo quá là tại vì sao nhờ mày nó mới được âm mỹ mà bây giờ nó nó xô cho mày ra mày đi chửi lộn với bà hằng để bữa nào mày đột quỵ mày chết mẹ mày đi nó lấy chồng khác nhiều khi cũng có cái ý đó nha quý vị cái này em cũng thông minh đó em cũng nghĩ ra đó cho nên nó cố tình nó, nó, nó nói anh cứ ra anh chửi bà hằng đi anh cứ lên mạng anh chửi đi anh chửi đi một ngày anh chết mẹ anh em lấy chồng khác hay không quý vị trời ơi người thông minh nhiều khi nó là như vậy đúng không nó mới để cho mày đi ra chứ nếu chồng tao tao đâu có để cho chồng tao đi ra mà trời ơi nói mà hai đây nước miếng không như một con dượng vậy đó, mày nói đi rồi rồi có ngày mày tức quá mày chịu không nổi mày đột máu mày chết mẹ mày đó thì nó hưởng hết nói chồng khác đó là cơ hội của nó đó Đúng không chứ nếu mà chồng tao mà tao yêu thương chồng tao hả tao đâu có để chồng tao mà đi ra gây lộn mà đi đi điên đi khùng mà đi đi chửi với, với một người đàn bà mày vì cái gì nói về cái gì nói vì tiền nó vì tiền của mày mày nuôi gì mày nuôi cha mẹ vợ mày nuôi con của nó mày nuôi nó nó ở nhà trời ơi nó ăn trắng mặt trơn nó sướng quá một mình mày đi chiến đấu mày đi gây lộn với tao để mày có tiền youtube dơ mày không cống mày không con mẹ gì tối ngày nhà truyền thông truyền thông mẹ mày nói nhà truyền thông mày đụng chạm đến nhiều người người ta đâu có truyền thông giống như mày mày phải nói tôi một mình truyền thông nè thì nó đúng còn mày nói chúng tôi là mày quơ đũa cả nắm không ai giống mày đâu tụi mày là một số lạc loài rất là ít trong cái xã hội này công nhận đó nha tao học ít lắm mà tao chửi nghe cũng giòn ghê mà đặc biệt là tao chửi thiên hạ cũng cũng thấy thú vị à, bây giờ cái chức vụ của tao cái tên tuổi bà hằng bỏ mẹ nó qua bên đi tao chơi tao đôi tụi mày nè một mình tao chấp hết đó sống phải có lý lẽ mẹ tụi mày ngu dốt mà tỏ ra nguy hiểm trời ơi tao nói nè ngu dốt nhiệt tình là thành ra phá hoại nó xui xẻo cho những cái gia đình nào mà có có, con có, có cháu như tụi mày mày làm cha làm chồng như tụi mày nó nhục quá đi đó bây giờ tao nói cho mày nghe giờ mày dũng mội giờ tao đâu dám kêu mày dũng đen mày không chịu mày đen tao kêu mày thằng mội ha bây giờ tao nói cho mày nghe mày thấy mày ngu không mày thấy mày ngu không mỗi ngày mày đi gây lộn với tao mày lên mày ra rã ra rã máu mày nhồi lên nhồi xuống nhồi lên nhồi xuống ha rồi á mày cãi lộn đó mày văng nước miếng hai bên đây nè ha Hai mày tỏ ra mày là có thằng lợi hại lắm nha xong rồi cuối cùng mày hả còn thua thằng bà nữa tao nghe mày đi thuê hai thằng luật sư mỹ á tao mắc cướm rồi thứ nhất thứ hai nữa mày là cái công cụ của gia đình vợ mày mày là cái công cụ của vợ mày tại sao mày đi lộn á để mày kiếm tiền mà mày có lỡ mày chết mày đột quỵ á thì vợ con mày hưởng hết nó lấy chồng khác mày thấy mày ngu chưa trời đất ơi tao thấy nó thật á tao không biết mày khôn chỗ nào mày khôn liền chỗ nào tao không biết á nhưng mà mày quá ngu ngu độc quyền luôn á con mẹ bữa nay tao mất dạy với bạn bữa nó ngang dũng mội đó còn thằng tiến dũng nam quang á là hai thằng gì thấy không hai thằng lạc loài một thằng đi làm đĩ đực ha, còn một thằng á trời ơi đem bắt kiến mặc đồ vest lên ngồi nói chuyện bình luận tao mẹ tụi mày suốt đời á không biết không biết sắp dép tao được chưa tao nói tuyệt tội nghiệp cho vợ con của tụi mày không tụi mày là cái loại lạc loài ngu dốt mẹ mày qua tới xứ mỹ mày sống văn minh người ta đâu có sống như mày mày coi bên bên đó các anh em youtuber đi làm có thằng có ai mà làm youtuber như mày không cứ lên chủ đề là toàn là chửi tao không à bây giờ mày coi cái view của mày á mỗi ngày á, mày không nói tới tao á, thì mày nói cái chuyện tào lao hôi nách á, thì á, là có bao nhiêu view mà mày nói tới tao mày được bao nhiêu view mà ngày hôm nay tụi mày tuột view hay tụi mày lên view thấy không còn những đứa mà được lên view á, thì sao là cái đám của tụi bay cổ vũ tụi bay không là cái thuyết âm mưu của tụi bay trời ơi sao mà cái loại ngu dốt gì mà còn còn còn tệ hơn côn trùng nữa đó quý vị thấy không tất cả những gì ngày hôm nay tôi nói là tôi đã hiểu ra được một cái câu chuyện ở đây là gì là một cái thuyết âm mưu một cái thiết âm mưu có dây mơ rễ má có một cái đường dây tổ chức trong và ngoài nước để bảo vệ cái thằng lăng băm này quý vị thấy khốn nạn không trời ơi tại sao mấy em đi đối đầu với chị đẹp vậy tại sao mấy em đi đối đầu với một người giàu có xinh đẹp như chị vậy mấy em mấy em gieo nghiệp rồi biết không mấy em có biết không mấy em không công nhận chị đẹp mấy em không công nhận chị giàu mấy em không cam tâm nhìn chị giỏi cho nên mấy em lồng lộn lên hay là mấy em muốn cổ xí cho điều gì trời ơi mấy em còn đưa một cái con mà mà mà mà mà mà, mà kim tròn con chim gì đó lên đỏ nhan sắc với chị nữa trời ơi tội nghiệp quá đi em đưa ai lên chị còn thấy hãnh diện mà chị đâu có đi thi qua hậu đâu tụi bay không có não không bỗng nhiên xuất hiện con nào mấy đĩa bay đâu bay tới lên ngồi chiếm trệ chửi chị trời chị vui ghê luôn bữa nay chị phát hiện ra rồi chị nói thật ra cái gì cái nó là sự thật chị lột trần sự thật ra thì hôm nay sẽ có nhiều người đau lòng lắm và rất nhiều người bị sụp đổ bởi vì thao thần tượng của mình tượng đài của mình bị con mẹ hằng đại nam lôi ra nhổ lông luôn dạch ra luôn đó giờ hoài lên ơi chị với em mỗi đứa có một cái mạng à cưng em phước hơn chị á, thì em thắng chị còn em không phước hơn chị á, thì em cũng giống ông hoàng yên thôi nha cưng chị nói thật cuộc đời mà gieo gì gặt cái đó nhưng mà nhất khóa là không lừa ai cho nên tại sao chị sang sản sang sản chị lên chị nói chị không ngại gì ai bởi vì rất là vô tư chị có biết đi chơi chẳng biết đi nhận của ai hết cái mạnh của chị ở đây là chị không có mua đồ không có mua mô không có xảo trá bây giờ nói đi chị toàn bị người ta lừa không à người ta lừa gì thật sự ra là tại vì chị tốt chị tử tế chị bị người ta lừa tôi bị người ta lừa nhưng mà nhiều khi đó không phải là cái cái nỗi buồn của tôi đâu mà tôi vui là sao bây giờ tôi mất mấy trăm tỷ nhưng mà tôi để cho tất cả mọi người thấy là một thằng lăng băm lừa đảo cái điều đó vui quá chứ sao là lại buồn được xác định luôn coi như không có nói trong đời chỉ bằng là một hai viên kim cương tôi đeo thôi đó, coi như không quan trọng nữa mà quan trọng là gì là tôi đã đem tới cho quý vị thấy rằng không có thần y lăng y không có không có con mẹ gì ở đây hết trơn là một tập đoàn lừa đảo mà bây giờ hoài linh á, lại cố tình cho 20 học trò đi học để mà nói gót thằng lăng Băm này thì đây là gì? Đây là một cái mắt xích rất là lớn nha quý vị. Đây là một cái thuyết âm mưu rất là lâu dài bởi vì tôi mới nói là nếu thằng này không ngã xuống thì còn bao nhiêu cái thằng gọi là thủ lĩnh tạo ra thủ lĩnh tôi đâu có sai. Quý vị thấy không? Tôi dùng từ cũng chính xác luôn. Nè, nhớ nha quý vị, đi học trường trung cấp à, trung cấp Tây Sài Gòn 20 đệ tử của của của, của Hoài Linh trong đó có một trợ lý à, đăng ký vô học để chi để có cái bằng để ra đi bẻ lưỡi bẻ cổ người ta giống như ông Hoài Linh à, ông ông ông à, ông ông à, ông, Hoàng Yên vậy đó quý vị quý vị cho em uống miếng nước rồi em lấy hơi em chửi tiếp bao nhiêu người xem nè con trời ơi hơn 30 000 người trong 30 000 người này thì có 28 000 người yêu mến tôi và có 2 000 người nghe để rình dập chửi tôi đó cho nên đó quý vị ơi cuộc chiến này á bây giờ á tất cả những người là nạn nhân là nạn nhân của 14 năm chứ không phải nạn nhân của một năm hai năm đâu nha quý vị 14 năm qua ông ta đã lừa đảo thật sự và không có một nạn nhân nào thật sự mà được chữa bệnh câm điếc thật sự đó quý vị thấy không tôi đã cố gắng tôi minh chứng cho quý vị thấy rằng là một nửa tài sản của chúng tôi cũng không làm được rồi bây giờ mọi người vẫn cố tình ra sức binh vực à, cổ xí rồi ra sức là bảo vệ rồi ra sức là trời ơi cố gắng là bôi cho trét trấu vô mặt tôi khó lắm sự thật nó là sự thật tôi nói bởi vì tôi nói với người ở trong bóng tối á, thì á, tôi ở ngoài ánh sáng tôi trừ mặt tôi ra tôi nói còn người trong bóng tối á, thì chỉ có sử dụng gì mua hàng kế bẩn thấy không quý vị thấy không một mình tôi chiến đấu tất cả tao chấp hết tụi mày á, bởi vì sao tao không làm gì xấu hết đó tao là người sống có lương tâm sống lương thiện và tao là người thành công thật sự tụi mày giờ này còn phải đi kiếm tiền để nuôi thân thấy không còn tao phải đi kiếm tiền để tôi nuôi, nuôi lại người nghèo người khổ giúp đỡ cho đời hai cái level khác nhau nha tụi bay cho nên nói gì nói tụi mày không có cửa với chị đâu cho nên nó đừng có cố gắng cái sự cố gắng của tụi mày chỉ tố cáo tụi mày là những con người không có lương tâm bán rẻ lương tâm lên làm youtuber mẹ mày đóng mẹ kinh mày lại đi mấy thằng khốn nạn này lên chửi tao ra rã thì ra là tao không ơn quán với tụi mày tụi mày cố tình tụi mày là một cái thiết âm mưu trong một cái đám đồng bọn tụi mày lên chửi tao bữa nay tao chính thức tao chửi tụi mày luôn mẹ vô cớ gì tao có đụng tới ông bà tổ tiên mồ mã cha mẹ gì tụi mày không tụi mày lên mày chửi tao thì ra là tụi mày là là, là tai sai của cái tập đoàn lừa đảo này mẹ tụi mày cấu kết nhau quá rõ rồi tụi mày có đạo diễn tụi mày có diễn viên tụi mày có quần chúng tụi mày có cái là đóng tắt các mọi giai để tụi mày thâm nhập vô cái cộng đồng này tụi mày hút máu người khốn nạn mẹ tội của tụi mày đã đem ra cho xã hội cho cho tất cả nhân dân nó băm tụi mày ra cũng chưa đủ nữa tụi mày là một tổ chức đi lừa đảo hút máu người nghèo đánh đập người ta hành hạ người ta cái là là, là là, là là là gieo cho người ta một cái niềm tin không bao giờ có thật ai đã từng là nạn nhân đó thì mới biết cái khốn khổ khốn nạn tụi mày dành cho cho những người đó còn ai chưa từng á thì ngồi đó chỏ mỏ ra nói chưa đâu bệnh hoạn không biết lúc nào đau ốm trong người không biết lúc nào rồi sẽ có lúc được trải nghiệm rồi mới hiểu được cái khổ đau của người khác rồi đi đi thầy đi thuốc mà bị lừa đó thì mới hiểu được là là cái khốn nạn nó làm sao chỉ cần mua viên thuốc uống không hết bệnh nó đã bực bội rồi huống chi mà bị đánh bị đập bị đau đớn mà hả còn phải ờ, đi lại lục năn nỉ cầu xin nữa nó khốn nạn tới mức nào tao nghe nói là tao nhắc tới là máu giang hồ tao nó lên tới não luôn thật sự mà nói khốn nạn nó chưa từng mà cái quan trọng nhất là tụi nó đều biết tụi nó là lừa đảo hết mà tụi nó vẫn cố gắng tụi nó lừa đảo nếu không phải là tôi thì muôn đời tụi nó vẫn đi lừa đảo quý vị thì quý vị nghĩ đi gần hai tháng nay nếu không đổ bể ra cái câu chuyện này á thì tụi nó mọc bao nhiêu cánh nữa mà cái ngôi chùa tôi xây cho nó đó mà tôi không có làm lớn chuyện lên á mà tôi nhu nhược á tôi bỏ qua thì nó tận dụng cái ngôi chùa đó nó thu bao nhiêu tiền nữa nó sẽ còn một cánh một đanh cỡ bao nhiêu nữa thưa quý vị, rõ ràng là bây giờ kiểu gì nói, kiểu gì chị mày cũng thắng rồi, thắng trong lòng công chúng và từ đây và mãi mãi về sau. Thấy không? Cái chuyện mà mà mà mà mà, mà Lan Y hay là Lương Y hay là Thần Y gì đó, Võ Hoàng Yên là mày tê liệt hoàn toàn rồi. Cỏ chăng là mày tạo ra những cái thủ lĩnh đúng không? Để tiếp tục đi lừa thiên hạ thì tao phải la làng lên cho tất cả mọi người phải cảnh giác. Bệnh thì đưa vô bệnh viện còn nếu mà đông y tây y gì đó mẹ tụi mày chữa đông y tây y mẹ tụi mày là thú y chứ mày là đông y tây y gì tụi mày chỉ có đi đi làm bác sĩ thú y chữa cho súc vật thôi mẹ không biết nó hết không tụi mày bị đặt dở trò bị ổi với công chúng với cộng đồng bây giờ quý vị nghe em chửi quý vị thấy không nó khốn nạn đến tận cùng bằng sự khốn nạn tán gia bại sản người ta bệnh đau rồi tôi coi là những cái clip mà nó hành hạ người ta trời ơi cái lòng tôi nó căm hận vô cùng tôi nói thật với quý vị có một cái gì đó nó nó cay đắng vô cùng mặc dù tôi không phải là nạn nhân mà tôi thấy nó tôi nói thật tất cả những người mà đã từng bị nó làm đau đớn coi lại đi sẽ thấy cái hận thù ra làm sao nha quý vị và bây giờ thì có một cái lá thư ờ, một cái lá thư của một cái ờ, cái bác này lớn tuổi rồi gửi cho tôi tôi cũng ờ, đọc cho quý vị nghe tôi cũng già là mắt tôi cũng lèm nhèm lắm chỉ còn nhìn được thấy anh Dũng đẹp trai một chút thôi chứ mắt nó cũng lèm nhèm nha quý vị đọc cho quý vị một cái thư này cảm động lắm mà viết chữ tôi đọc cũng không ra luôn mà nhiều khi tôi giờ viết chữ tôi đọc cũng ra chữ tôi luôn chứ đừng nói người ta bây giờ à, xin đọc lá thư này nha quý vị quý vị xem đây cái lá thư này là của một bà già lẩm cẩm xin giấu tên nha quý vị nhưng mà lặn lội rất là nhiều ngày để mà gửi cho tôi một cái tâm thư này thì quý vị cũng biết rằng là tôi đã nhận rất nhiều thư phải nói là không biết nói làm sao cho hết cái cái sự xúc động của mình đối với lại tất cả quý vị đã thương mến cổ vũ và tin tôi quý vị đã tin một con người dám sống chết vì cộng đồng thì quý vị không bao giờ sai và hôm nay quý vị thấy em sung không em năng lượng rất là nhiều à, nếu mà cho em đi làm luật sư á, thì chắc là cũng được á, nhưng mà cãi cái gì đó đúng lương tâm thì cãi chứ cãi cái gì mà vì tiền chắc em không làm được đâu cho nên là thôi bữa nay à, em à, em đọc cái tâm thư này cho quý vị nghe nha thân gửi em hằng lời đầu tiên chúc em và gia đình mạnh khỏe hạnh phúc bình an trong cuộc sống chúc em kiên cường sáng suốt trong mọi tình huống mà em đang và đã làm. Chị rất mừng và kiêu hãnh cho người phụ nữ. Lần đầu tiên kể từ khi đất nước hoàn toàn thống nhất, có một người phụ nữ anh hùng, anh hùng hay người khùng không biết nha quý vị, đã đứng lên vì cộng đồng, bài trừ một tệ nạn, một đối tượng nguy hiểm xuyên quốc gia. Nó độc ác hơn cả giặc ngoại bang đã từng đô hộ nước ta trong chiến tranh chống ngoại xâm cũng có nhiều phụ nữ, anh hùng đã đi vào lịch sử, nhưng họ còn có đồng đội bên mình. Với em thì một mình lại dám nghĩ, dám làm, dám nói để đem lại bình yên cho cộng đồng và xã hội. Những kẻ tham lam và ngu xuẩn vì một chữ tiền đã đánh mất đi lương tri và danh dự để người đời nguyền rủa. Lịch sử từ xưa còn giá trị đến bây giờ thiện vẫn thắng hung tàn đã nhiều năm chị cũng theo dõi hoàng yên chữa bệnh có lúc cũng ngộ nhận nhưng có sự như có sự huyền bí trong cuộc đời nhưng thấy cách chữa nó tàn bạo làm sao ấy à, vì vì nhát gan chị sợ đau không dám chữa cũng may mà chị không xà vào lưới nhện xa vào lưới nhện Nay sự thật đã phơi bày Kẻ giả tâm đã lộ diện Tiêu diệt một con quỷ là rất vất vả Nó còn gián hại cả Phật nữa Cơ mà em thật sáng suốt Bình tĩnh đừng nóng giận mà mắc mu Lại quỷ Lũ quỷ Những kẻ thoá mạ em Trên mạng cũng là lũ quỷ tội lớp người Theo em Phật cũng em cũng em theo Phật cũng hiểu những người có tâm có đạo không bao giờ chống lại chính nghĩa đây là nói về tâm linh còn thực tại trên đất nước mình trong lịch sử sách còn để lại à, ông cha ta đã áp dụng mưu mưu và mưu kế đã thắng mọi kẻ thù trong thế giới đây là chị đang tâm sự với em chị tin là em có đủ bản lĩnh để đối đầu trong cuộc đời này hàng năm về Đại Nam lễ Phật chị chỉ thấy mỗi Dũng lò vôi nay thấy vợ chồng em trên truyền hình chị rất mừng cho em có một gia đình hạnh phúc có một người chồng lý tưởng trong phong cách đến lời nói đi vào lòng người đúng là phong cách của con Phật chị nói hơi dài trong khi nói chuyện có điều gì chị không đúng mong em bỏ qua nhé già rồi mắt lem mắt kém lắm à, dùng kính 5 độ nên viết chữ hơi to lúc lúc to lúc nhỏ rồi thiếu nét thiếu chữ mong em thông cảm nhé tạm biệt em bà già lẩm cẩm dấu tên quý vị thấy có cảm động không quý vị à, phương hằng tôi thì nhận rất là nhiều cái lá thư mà phải nói rằng là có khi hoặc là có những cái tin nhắn tự nhiên mình đọc xong rồi nước mắt mình trào ra mặc dù mình không có khóc nhưng mà tận cùng của cái sự mà tuổi tuổi thân à, quý vị thấy ông tôi cũng là một con người có khi tuổi thân lắm quý vị vì à, dù sao thì tôi cũng đã 50 tuổi rồi có bốn đứa con cũng thành đạt à, quên đi tất cả những cái sĩ diện quên đi tất cả những cái gì à, cho bản thân mình mà chiến đấu thì à, sẵn đây thì cũng à, tâm sự với quý vị là mấy đứa con của tôi nó rất là lo cho mẹ nó lo cho mẹ cái ánh mắt của nó nhìn thì à, tôi hiểu tôi cũng hay né tránh tụi nó vào những lúc mà căng thẳng thì nó cứ kiếm mẹ nó hỏi là tại sao ở trên mạng người ta chửi mẹ như vậy tại sao người ta xúc phạm mẹ như vậy thì nó lớn hết rồi đứa thì 31 đứa thì 29 tuổi đứa thì 15 tuổi nó lớn hết rồi nó cũng theo dõi tình hình bên ngoài thì ờ, nó rất là đau lòng nó đau lòng khi mà nó thấy tôi tại sao một mình mẹ mà mẹ bị như vậy người ta ăn hiếp mẹ như vậy tôi ờ, thấy tụi nó lo lắng thì tôi rất là cảm thấy xót xa thì tôi cũng chỉ nói là không có sao hết á người ta nói xấu mẹ nhưng mẹ không có xấu là được rồi à, nó nói chứ là cái đứa con trai lớn nó nói là không có cớ gì mà người ta chửi mẹ như vậy hết con thấy nhiều người họ quá tàn nhẫn thì ờ, phải nói với quý vị rằng là đụng tới mấy đứa con thì cũng nhói tim nhói tim mà nhất là cái đứa con trai nhỏ của tôi á thì tôi cũng không có ờ, quên khoe với quý vị một cái clip mà nó tự quay nó tự quay xong rồi nó nó gửi cho tôi thì à, quý vị biết không chỉ có là con mình chồng mình mới có thể làm cho mình uh, rơi lệ hay là làm cho mình cảm thấy là mình giống như là mình xúc động và những cái uh, lá thư những cái lời an ủi của quý vị gửi cho tôi đôi khi tôi đọc xong rồi nước mắt tôi tuôn trào và đó là cái cảm xúc thật đó quý vị và nhất là những đứa con mà nó nó lo cho mẹ đến nỗi mà Ờ, ba bốn đứa nó xung nó bu xung quanh xong nó nó cứ nó cứ phản ứng theo cái kiểu mà tại sao người ta chửi mẹ như vậy ờ, mẹ có làm gì ai không mẹ đi giúp người mà tại sao người ta chửi mẹ như vậy thì ờ, quý vị cũng hiểu là tụi nó cũng biết là mẹ nó là đi giúp người có quỷ mổ tim đi cứu sống trẻ em rồi đi làm thiện rồi nó thấy người ta chửi tôi như vậy nó đau lòng nó nói là mẹ làm người tốt mà tại sao người ta chửi mẹ như vậy thì thật với quý vị là có những cái giây phút đó tôi cảm thấy tôi có lỗi với con tôi mà đâu đó thì cảm thấy nó rất là đau xót tôi vì vì nó rất là hồn nhiên vì nó thấy mẹ không làm gì mà rất là nhiều người chửi mẹ nó như vậy thì cái phản ứng tự nhiên của một người con thì nó nói làm cho mình xúc động quý vị dạ, và công an phát hiện mà mẹ của hữu rất là giỏi và đã phát hiện và dạ, và dạ, mẹ hữu sẽ hy sinh tất cả để để cứu cánh anh lợi bye đó quý vị à, quý vị có thấy không quý vị có thấy là là à, con của tôi có 9 tuổi mà khi nó thấy mẹ như vậy nó nó bối rối lắm nó bối rối nó không biết làm sao để bên mẹ rồi nó nó cứ quanh quẩn theo tôi nó hỏi là uh, tại sao mà ông yên trở thành một người như vậy rồi nó tự làm một cái clip hai cái clip mới gửi cho tôi nó nói là bây giờ ai có thương mẹ thì nó cảm ơn bây giờ không có thương mẹ thì nó cũng ờ, khẳng định là ông yên là một người lừa đảo thì quý vị biết không có một cái điều là tôi là mẹ của bốn đứa con thì ờ, trong những cái lúc như thế này thì cái niềm an ủi lớn nhất của tôi là bốn đứa con và anh Dũng và tất cả quý vị cổ vũ tôi ủng hộ tôi nhưng mà khi mà mấy đứa con mà nó nó lên tiếng cùng một lúc nó nó không có bằng lòng là tại sao mẹ nó bị tấn công như vậy mẹ nó là một người tốt mà tại sao mà mẹ nó bị như vậy nó phản ứng theo cái kiểu rất là hồn nhiên tôi cũng không biết giải thích với nó như thế nào nhưng mà nó chỉ hiểu một cái điều là mẹ nó là người tốt nó nói những cái câu mà làm cho tôi tan chảy nó nói là người ta người người ta là người xấu mà người ta cũng không nhận người ta người xấu người ta cũng tấn công bằng cái hiếp mẹ thì quý vị biết là tôi không phải là người yếu đuối nhưng mà rõ ràng là những đứa con của tôi là nó đã làm cho tôi tan chảy và có hai đứa con lớn thì nó nói là uh, cái chuyện của mẹ bây giờ người ta công kích luôn cả con cái chuyện mà con hư một thời rồi bây giờ nó sắp cưới vợ rồi cũng mang con ra lên youtube kể tội của con con của bà hằng thế này con của bà hằng thế kia rồi moi những cái quá khứ mà thậm chí là con của tôi nó cũng chẳng biết cái gì quá khứ tôi nó cũng chẳng có một cái điều gì bởi vì tôi là một cái người mẹ sống luôn luôn che chở cho con và không bao giờ để cho con nó biết một cái điều gì mà khiến cho nó phải lo lắng mà gần đây thì ờ, cái dư luận bên ngoài nó quá nhiều mà cái câu chuyện này thì nó quá lớn cho nên nó khiến cho con tôi nó lo lắng thì tôi cũng xúc động tôi cũng chia sẻ với quý vị thôi chứ còn tôi chẳng bao giờ để một hình ảnh nào mà để cho con cái nó phải lo hết và con của tôi bây giờ đứa nào cũng rất là ngoan một đứa mà hôm trước tôi cũng có chia sẻ là nó cũng đi chơi hư hỏng một thời gian ngắn thôi thì bây giờ nó đã ngoan nó sắp có vợ rồi thì nó ổn hết rồi đó cho nên là tôi cũng à, phải nói một điều trong cuộc chiến nào cũng có thương tích hết nhưng mà quý vị thấy không rõ ràng là chỉ có một mình tôi thôi tôi được à, quý vị cổ vũ nhưng tôi vẫn là cái người quyết liệt nhất trong cái câu chuyện này chứ tôi không thể bỏ cuộc và tôi không bao giờ mà thiếu trách nhiệm với cộng đồng tất cả một lòng vì cộng đồng và tôi chỉ mong một cái điều là dù cho à, ai có thương có ghét gì cũng phải nhìn nhận cái một điều sự thật là là đây là một tập đoàn lừa đảo thật sự còn tôi đối với tôi thì tôi đã chiến rồi tôi chiến tới cùng và đây là tôi tôi đã xác định đây là một cuộc quốc chiến rồi cho nên là không có một cái lý do gì mà tôi trùng bước hết vì tôi rất thật vì tôi rất thật và tôi rất là hồn nhiên tôi thấy cái điều nó không đúng thì tôi ờ, hết sức là tôi bảo vệ cái chân lý và tôi hết sức vì cộng đồng và tôi không cam tâm nhìn thấy người ta bị lừa dối người ta bị lừa gạt người ta bị tổn thương người ta bị mất niềm tin thì tôi chiến đấu vì chính nghĩa thôi thì nói tóm lại cái câu chuyện hôm nay á có hai điều ba điều tôi muốn nói với quý vị thứ nhất là tôi đã hiểu tại sao và đã có một cái câu hỏi là tại sao tôi đã bị tấn công vô cớ và những người tấn công tôi là những người tôi chưa từng quen biết tôi hiểu rồi thì đây là cái câu trả lời dành cho quý vị là thật sự ra trong cuộc sống thì ờ, tôi cũng khép kín lắm mười mấy năm về làm vợ anh Dũng thì tôi chưa bao giờ mà làm mất lòng ai hay làm tổn thương ai hay gia chạm gì với ai hết thì bỗng nhiên có cái câu chuyện này thì tôi mới biết là à thì ra cũng có cái hay của nó và tôi công kích thì tôi cũng mới biết được cái bộ mặt thật của cái tập đoàn này và cái thứ hai nữa đó là tôi chứng minh cho quý vị thấy rằng là cái mối quan hệ giữa ông ông Yên với lại Hoài Linh nó như thế nào mà đến hôm nay Hoài Linh vẫn vô cảm vô cảm vô can vô tâm vô tư vô tình thì cũng đúng thôi tôi không nói là đồng bọn nhưng mà quý vị hãy nhìn vào những cái sự thật và quý vị hãy nhìn những cái hình ảnh họ đã gắn bó với nhau họ đã như thế nào họ đã cùng với nhau một cái một cái chân lý sống mà họ đã chọn thì quý vị đó là câu trả lời của dành cho quý vị còn cái tiếp theo nữa là tôi muốn nói cho quý vị rằng là dù ai nói gì tôi không bao giờ bỏ cuộc chiến này vì tôi sẽ chiến cho đến cùng à, cái cái đầu tiên tôi thành công là bây giờ là là võ nằm yên đã nằm yên rồi bây giờ cho dù ngày mai tôi có chết đi võ nằm yên cũng sẽ là thân bại danh liệt rồi còn cái còn lại nữa là có lừa đảo hay không có làm chết người hay không có lừa gạt tiếp tục nữa hay không cái này là cái chúng ta cần phải cùng với nhau một lòng ai là nạn nhân thì hãy lên tiếng đi sẽ có pháp luật bảo vệ sẽ có những cái cơ quan chức năng họ đứng ra họ tiếp tục bảo vệ cho chúng ta và cái quan trọng nữa đó là khi khi mà cái cái cái um, thủ lĩnh thì tạo ra thủ lĩnh thì những cái nơi nào mà còn đang nhen nhóm đi chữa bệnh để lừa đảo á, thì chúng ta phải hết sức là tỉnh táo là bởi vì sao nó mọc rễ mọc uh, nhánh mọc cành ra quá nhiều rồi cả trong và ngoài nước cho nên chúng ta phải một lòng để mà tiêu diệt hết tất cả những cái gì dối trá nhất mà cuộc sống nó đã khó khăn rồi mà chúng nó đem đến cho mình thì đây là một cái điều mà khó chấp nhận được và cái quan trọng rằng là cho dù ai có khóa Facebook của tôi ai có làm gì cũng không bao giờ khóa được cái cái miệng của tôi và khóa được trái tim tôi nhốt được trái tim tôi nó là nó luôn luôn thổn thức và nó luôn luôn biết thương yêu những người nghèo khó và một lòng vì chân lý cho nên là không ai bụm miệng được tôi và cũng không ai nhốt được trái tim tôi và cũng không ai bắt tôi phải hành động theo cái ý của họ được đâu cho nên một lần nữa tôi cũng à, hết sức là cảm ơn tất cả những quý vị những cái fan đã ủng hộ hết lòng thay tôi để mà đối đầu nhưng mà hôm nay thì thật sự ra thì khi mà chúng ta đã biết một cái thuyết âm mưu rồi thì chúng ta cũng chẳng cần gì phải nói nữa tại vì khi mà chúng ta chưa biết rõ đó thì chúng ta còn ngơ ngác ngạc nhiên là hỏi là tại sao tại sao thì bây giờ biết rõ rồi biết chúng nó là một cái tập đoàn chúng nó là có một cái mối liên kết rất là rất là chặt chẽ rất là sâu sắc với nhau à, người ta nói là ngu tầm ngu mã tầm mã mà chó tầm chó đó thì cái đó là quá chính xác rồi mà nói thật cái làm người thì khó chứ làm chó thì nó dễ lắm tụi nó muốn sống theo kiểu chó theo kiểu bầy đàn đó thì tụi nó là những cái con người gọi là là là không phải là là máu đỏ da vàng mà nó ở hành tinh khác đến thì nó mới là ngu tầm ngu mã tầm mã và quý vị nên nhớ rằng là quý vị phải phai đau ra cho hết một cái tập đoàn này và tránh mặt ra những con người mà đang cố gắng là một ngày xuất hiện ra một con hai ngày xuất hiện ra bây giờ mới xuất hiện ra mấy con nữa xuất hiện ra thêm một vài con điên nữa quý vị sẵn sàng đó là lăn vô lăn vô để mà chiến đấu với tôi chửi rửa với tôi và thông qua cái kênh này thì cũng gửi tới em Hoàng Yến mà các em mà mà đi lừa đảo xuất khẩu lao động ờ, ở tù mà ở Bến Tre đó thì chị gửi qua em em đừng có chơi những cái trò đê tiện dơ bẩn đó và em đừng có lấy cái nít của chị ra là mang tên cuồn cuộn để mà em đi ném đá dấu tay à, chị lôi em ra trước công chúng và chị lôi em ra trước công an một lần nữa để xem coi cái cái dĩ dãn dơ dái của em á, nó ra làm sao đàn bà mà đi lừa đảo đến tù tội mà đi lừa đảo cái kiểu mà xuất khẩu lao động đó thì danh sách của em tên tuổi của em nó rõ lắm rồi không có chạy đâu cho khỏi đâu em ơi cho nên quý vị phải thấy đây đây là một trong những con người cũng đang quyết tâm đây tên gì con đang quyết tâm đó quý vị đây nguyễn hà my à, đang quyết tâm à, để chống đối lại tất cả những cái gì mà chúng tôi đang làm vì cộng đồng đó cứ lâu lâu xuất hiện một con bánh bèo lâu lâu xuất hiện một con bánh bèo coi như là thí cho chốt thí đó quý vị thấy không có cái hình tôi bên cạnh đó quý vị à, quý vị thấy không rất là nhiệt tình đó uyên dương buông bỏ trách nhiệm dặn sự tự nhiên quý vị mà vào được mấy cái trang này từ đó quý vị mới thấy nó điên cuồng nó nó nó điên cuồng với ông cái cái đám tập đoàn lừa đảo này một lòng sống chết đó quý vị thấy không nó là một con hiêu thân đó nó là một con thí chốt thí đó mà trong cái tập đoàn này nó nhiều lắm con đưa hết cái hình ảnh lên con các cái hình ảnh mà mà cô chuyển qua cho con á là quý vị coi nè vợ chồng của thằng à, thằng thằng cương thằng tấn cường làm một cái sinh nhật cho cho ông yên quý vị sẽ nhìn thấy đây có một cái hình của ông Yên trong cái à, trong cái bánh kem là một thằng ma dương mà nó nó nó đưa lên trong cái bánh kem đây đây nha quý vị đây là thằng hùng là cánh tay phải của Miên trong tất cả các cuộc đi chữa bệnh là đều có hết đây vợ chồng lấy cái con này là cái con mà đi lên nói là ông thầy yên chữa bệnh ung thư vú đó quý vị đó tập đoàn của nó hết á quý vị thấy không đó đầy đủ hết đây đó quý vị thấy không đây vợ chồng của ông chính cường đây hai hai con này đây là đi chung một cái chuyến mà đi ờ, cứu trợ đồng bào đi trên một cái ờ, cái du thuyền ở ờ, một cái tàu mà nước sông nước nó mênh mông mà nó nói vui quá người ta đang bị ngập lụt nè quý vị đây cái thằng ma dương nằm trong bánh kem nữa quý vị quý vị nhìn thấy không đó đưa nó vô cái bánh kem này là ca tụng nó tận mây xanh đó quý vị thấy không ngu tầm ngu mã tầm mã tầm chó tầm chó quý vị đang trong tất cả các cuộc chưa bao giờ thiếu thằng chính cường chưa bao giờ thiếu nó à nó là một cái thằng bi a rất là giỏi cho cho cho cho thằng lăng bông này thêm nữa đi con đó quý vị thấy lâu lâu rồi đâu cái con siêu tâm lâu lâu rồi đâu cái con siêu tâm đi chuyển hướng đó mà quý vị biết ông nó kết tập hợp một cái một cái một cái nick nó tát tên vô hết à một một nhóm luôn bởi vì hôm nay á, là tôi đã phải nói rằng một điều là sự thật là sự thật đó quý vị quý vị nhìn thấy không đây đây đây đây hai vợ chồng này đây đây là đạo diễn đây là đạo diễn của bộ phim mà cái gì à? một hai ba con cái, cái vừa rồi mà có cái hai em mà mù á quý vị ba người diễn viên đây là đạo diễn đây đây là một cái cô mà mà vợ của ông này là cái cô mà đi quyên góp mà ca ngợi cho cái tập đoàn lừa đảo này nè quý vị quý vị thấy không có vai có cánh có rây mơ rễ má chùm chùm lớp lớp còn giới nghệ sĩ rồi giới diễn viên giới đạo diễn không tôi hỏi quý vị như vậy mà không lừa thiên hạ sao được lừa sái cổ luôn chúng ta là bị lừa sái cổ luôn đây hai ông bà này đây quý vị ơi quý vị nhớ nha ông này tên gì ông này con bà này tên gì đây định mệnh nhân quả đây đây định mệnh nhân quả cuộc đời nó có gì đâu toàn nói chuyện nhân quả không mà toàn làm chuyện khốn nạn không bởi những người nói chuyện đạo lý là quý vị đặt dấu hỏi nha bởi trong con người là không có người ta mới cố gắng là che đậy ra hay chồng đó có gì đây đó bởi vì sao tôi không đụng vô cái lửa này nó đụng vô cái chỗ này thì giống như là một tập đoàn mà đó cho nên ra sức dùng vậy để mà mà mà, mà, mà đối phó mà binh vực đó quý vị thấy không bây giờ quý vị cứ vô trang quý vị sẽ thấy họ liên kết với nhau như thế nào họ bảo vệ nhau thế là quý vị coi được nhớ comment quý vị mới thấy rằng họ đã như thế nào đằng sau lưng ném đá giấu tay tôi như thế nào một mình tôi mà mà mà tơi tải cái đám mất dạy này đó quý vị thấy không lâu lâu lâu lồi ra một hai con một con hai con điên thí chốt nữa đó quý vị có thấy khốn nạn khốn khổ cho tôi không khốn nạn khốn khổ cho dân tình mình không nó nó lừa đảo chùm chùm lớp lớp mà các cái thành phần nó lôi vô hết chung cuộc thì quý vị thấy là nó cỡ nào nó ma mảnh cỡ nào nó quy mô cỡ nào bởi tôi nói một tập đoàn đâu có sai đó bây giờ đó quý vị thấy không tôi lôi tên ra từng người tôi có đầy đủ bằng chứng thấy không nếu cần tôi kiện hết tất cả ai đã chấp cánh cho võ hoàng yên ai đã đi quy động tiền quyên góp để cho nó nó bản thân nó bỏ túi đó không phải tập đoàn là cái gì không lừa đảo là cái gì lừa hết tất cả nó thừa biết nó đi lừa đó mà mà nó vừa vẫn cố tình nó chấp cánh cho ổng hỏi quý vị trong 97 triệu dân này chúng ta không bị lừa sao được qua những cái video clip qua những cái lời ca tụng qua những cái hình ảnh qua những cái kiểu mà mà mà gây mơ rễ má toàn những người có tên tuổi không được quý vị nghĩ xem à, làm sao và cuối cùng lại thì ờ, hôm nay tôi cũng xin lỗi rất là xin lỗi những người mà đã à, thần tượng à, hoài linh để rồi thêm một lần nữa một cái tượng đài sụp đổ nữa thì à, quý vị yên tâm đi có sức chơi là phải có sức chịu thôi và tôi nói đúng nói sai gì á, thì cứ ra mặt chơi đó đã chơi là chơi đâu có ngại hết trơn á ai cũng có một lần chết và ai cũng có lá gan hết nhưng tôi dám sống với chính nghĩa thì bước ra sân chơi với tôi đừng có chơi những cái trò ném đá giấu tay những cái mua hàng kế bẩn thì hôm nay cái câu trả lời với quý vị á là chúng ta phải tỉnh táo chúng ta hãy nhìn nhận một cái điều á bây giờ có 100 con chó điên nó ra nó chửi tôi á hay nó ra nó nói xấu tôi thì quý vị cũng biết đây là một cái thuyết âm mưu thấy không quý vị thấy rõ rồi đó tôi chứng minh cho quý vị đó nó kết nối nó táp vô thành một cái nhóm một cái tập thể trong và ngoài nước nó khốn nạn tới cái mức mà tất cả nó kết hợp với nhau thành một cái một cái tập thể trong và ngoài nước để dùi dập Nguyễn Phương Hằng tôi trời ơi khó lắm mấy em ơi mấy em chưa đủ phước đâu thứ nhất thứ hai nữa là bây giờ quý vị phải nhớ một điều dùm Phương Hằng tôi á chúng ta là những con người sống có lương tâm bây giờ thêm 100 con điên một ngàn thằng điên xuất hiện thì quý vị cũng đã có câu trả lời vì sao rồi vì tôi không ân oán nhai hết đó cái, cái câu trả lời mà hôm nay mà tôi quyết định tôi lên tôi uh, chia sẻ với quý vị thì quý vị thấy rõ rồi đó trước khi chết nó phải dậy chứ quý vị không trước khi nó chết nó phải dãy dụa nó phải làm bằng mọi cách để chi sống còn mà bứt dây thì động rừng mất ăn thì nổi điên lên đầu và mình đi đâu cũng được ca tụng mẹ xuất hiện như vua chúa đi nghiêng ngang giống như là đi ban phát cho thiên hạ bố thí cho, cho phước đức trời đất ơi bây giờ như con chó như một lũ chó núp trong hang trong hầm ra mặt đi tôi kêu tên từng ngày đó tụi mày ra mặt đi rồi mày đặt lập di bằng đi thuê luật sư đi thuê luật sư nổi tiếng để làm gì tao tao không có làm sai thì tao chả sợ con mẹ gì hết á đúng không còn những người mà ăn tiền của tụi mày á mà đi ra bẻ công chân, chân lý á bẻ công cái sự thật á thì tao nói suốt đời cũng bị thiên hạ người ta nguyền rủa nhớ là như vậy nha tiền thì ai cũng ham hết nhưng ham cái đồng tiền nào nó có nghĩa nó đúng á thì nên tham còn ăn đầu này ói ra đầu kia thì nó cũng thế thôi nhân quả không cho nên có những người đó bẻ công tất cả vì tiền rồi cuối cùng á có ăn cái đồng tiền được không mình ăn hay là mình trả con cháu mình chồng mình vợ mình ăn những cái đồng tiền dơ bẩn đó cái những cái đồng tiền mà trái với luân thường đạo lý ăn được không hở ra chơi luật sư hở ra chơi giang hồ sợ quá nghe mà sợ quá mà nhất là là luật sư hai thằng luật sư mỹ của thằng dũng ngồi á tao nghe tao sợ điên người luôn trời đất ơi quý vị ơi hôm nay phương hằng tôi cũng à, có một cái cơ hội để trần tình với quý vị tất cả những cái gì mà phương hằng tôi đã làm thì làm cho tới nơi tới chốn và chơi trong danh dự nha quý vị nói là chịu trách nhiệm nha quý vị và hôm nay thì tôi cũng ờ, đã chứng minh cho quý vị thấy rằng là kể từ hôm nay một con điên một thằng khùng nào mà nó có xuất hiện nó chửi tôi thì nó cũng là con trúc thí thôi bởi vì sao nó muốn tạo nghiệp mà nó tạo nghiệp không phải với tôi mà với tất cả cộng đồng trong và ngoài nước những con người yêu cái thiện yêu cái chân thiện mỹ thì chúng mày cứ nhảy ra chúng mày tố cáo chúng mày chúng mày cứ tự tác cho mặt chúng mày là tao là một cái người mà coi như chống động chống lại cái điều ờ, lương thiện đây thì ờ, cũng nhắn cho tụi mày biết một điều là bây giờ có 100 thằng điên một ngàn con điên mà nhảy ra chu chéo thì đối với tao thì tao đã hiểu rồi tao hiểu được cái mục đích của tụi mày rồi tao hiểu được cái thuyết âm mưu của tụi mày rồi và tao chỉ có mắc cười thôi nha cho nên tụi mày đừng có cố gắng thảy thúc trút khí tay với tao nữa bởi vì tao không ân quán gì mà bây giờ quý vị thấy không bây giờ xuất hiện thêm một người nữa 100 người nữa thì quý vị cũng hãy biết rằng ai nha quý vị nó là ai nó được nó được đào tạo và nó được ờ, đưa ra làm con cờ làm chốt thí để đánh lạc hướng thiên hạ hả bây giờ mọi người thông minh lắm đừng có hy vọng nha quý vị nội một cái con trang mà hai mươi mấy ngàn người xem mà gần như một trăm phần trăm chửi nó là tụi bay cũng phải biết rằng là cái lòng của của cộng đồng mạng và cái tình cảm của họ đối với tao như thế nào rồi đó không cho nên tao nói thật đó thật với quý vị quý vị thấy rõ ràng không cái thiện bao giờ cũng thắng cái ác hết đó, chấp hết đó, và xin lỗi tất cả những con người đã cổ vũ đã thần tượng à, hoại linh thì nếu như tôi đây có nói gì làm tổn thương đến thần tượng một cái tượng đài của quý vị thì Nguyễn Phương Hằng tôi rất là xin lỗi nếu cần tôi sẽ làm một cái đơn xin lỗi gửi đến cộng đồng đến thần tượng một cái tượng đài của Hoài Linh nha quý vị xin tha thứ cho Nguyễn Phương Hằng tôi là bởi vì Phương Hằng tôi không muốn ai bị lừa không muốn ai bị sống trong mộng trong mị sống thực tế thời đại 4.0 không có ma quỷ không có bắt ma không có động bóng không có nhảy múa như điên như khùng cuộc đời này nó khổ lắm sống thực tế đi đừng có tạo ra bày đàn để lừa thiên hạ cho nên á ghét thương gì á cũng phải nói á, là tôi nói như vậy đó đó còn cho nên á kể từ hôm nay á là tôi nói thật với quý vị á covid covid nó đang đe dọa thì phải có cô hằng lâu lâu lên nhiều chuyện á lên chửi rủa như vậy á để cho quý vị bớt quên bớt covid covid nhớ cô hằng cô đơn cô hồn cũng không sợ nha quý vị á lâu lâu quý vị nghe cô hằng nói cũng đỡ buồn đó cho nên là tôi cố gắng tôi sẽ làm hết tất cả những gì có thể để cho thêm vài thần tượng nữa sụp đổ xếp hàng thứ tự nha quý vị lỡ mà có cái gì thì quý vị cũng biết là tôi có một lần sống đó, quý vị nào yêu mến tôi thì cổ vũ tôi không yêu mến tôi cũng không sao hết bởi vì tôi có một lần sống và có một lần chết thôi và chúc cho quý vị được sức khỏe được bình an và tất cả những gì hôm nay tôi nói là tôi nói bằng trái tim tôi không cần sách chở không cần phải à, à, học uống lưỡi uống công hay là kịch bản con mày hay hết á có sao nói vậy người ơi không đôi khi cũng phải cao sang mà đôi khi cũng phải bình dân ao làng để cho nó phù hợp với cuộc sống này cũng phải khùng khùng điên điên rồi đôi khi cũng anh hùng thật sự đó quý vị cho nên là đừng có bao giờ hy vọng là nguyễn phương hằng này à, là gục ngã hay là nói những câu xúc phạm làm cho tôi gục ngã không hề đâu sống rất là chất nha quý vị rất nét rất chất rất quân tử cho nên tụi mày là một đám tiểu nhân tụi mày chỉ là những cái bóng của tao thôi chỉ làm cho tao vui vẻ kích tướng tao để tao có thêm mùa vị tao giúp anh em YouTuber đi làm kiếm tiền trong cái mùa dịch này thì là vui luôn đó đó khi mà tao kiếm được tiền tao đòi được tiền lại tao thưởng tất cả cho những người làm YouTuber dù không quen không biết thì tao cũng kêu hết mọi người tới tao thưởng công khai là tao quay cái clip tao gửi cho anh đoàn trọng đó hôm nay phương hằng tôi cho công khai đó làm gì phải cho với bạn tôi đâu phải tội phạm đâu mà phải đi đi đi cho với bàn đồ ngu ngục Câu hỏi ngu nhất năm 2021 Đó, ai muốn ngu ngục nữa nhảy vô Để hỏi những cái câu ngu như Như gì tụi bay Ngu như gì, kiến đâu ngu Ngu gì thì thôi, thôi để câu trả lời dành cho quý vị nha Bây giờ Phương Hằng tôi ờ, nói hồi nãy giờ rồi Chắc quý vị cũng đói bụng ha Nói từ giờ nghỉ qua tới giờ cơm Giờ tới qua tới đầu giờ rồi Thì Phương Hằng tôi sẽ xin ờ, tạm biệt quý vị à, nếu như à, một hai ngày tới mà mọi chuyện nó vui vẻ nó tốt đẹp hết đó, thì phương hằng tôi tiếp tục nhiều chuyện quý vị nữa mà khi nào mà không còn chiến tranh không còn gì nữa thì tôi lên tôi livestream tôi hát dở ẹt cho quý vị nghe nghe tôi hát dở ẹt cũng vui lắm đó quý vị rồi có khi là nhiều khi nó, nó nó có nhiều cái để thú vị lắm cho nên là chúc cho quý vị một ngày thật là hạnh phúc thật là bình an và rất là thương yêu quý vị đã cổ vũ nguyễn phương hằng tôi